chào tất cả anh em nhá Rồi, ờ, như tất cả anh em đã biết ấy, thì hôm nay mình sẽ like trên kênh Hoàng Gia Crypto Và tất cả anh em đây thì ờ, anh em nào đã tham gia mini game rồi thì em comment số 1 cho mình biết nào Đấy, em ờ, bắt đầu live stream thì em giao lưu một chút nhỉ ừ. Đấy, tham gia mini game mà mình đặt cái link này Mình đã ghim rồi ấy, Ghim ở phần link, link ở phần mô tả này Comment số 1, rồi bạn Phạm Mai Anh à, Nguyễn Tuấn Đức à Rồi ok, Vũ Bùi thì vừa nãy nhá bạn Vũ Bùi là bạn à, vừa nãy bạn ấy vào à, uh, à, livestream đầu tiên và comment đầu tiên thì bạn Vũ Bùi nhận ngay 10 nghìn từ mình ha đó thì lát cuối lát cuối livestream thì mình sẽ uh, sao thì ngày mai nhá ngày mai mình sẽ trao giải cho tất cả bạn nhá đó ok thì uh, anh em nào uh, thì uh, cái uh, medium ấy thì mình sẽ để đến 24 24 giờ ngày hôm nay thì mình sẽ đóng đơn nha còn uh, hoặc là hoặc là mình nhận được 50 câu trả lời sớm nhất thì mình sẽ đóng đơn hiện tại thì đang có 13 13 câu trả lời rồi đấy anh em có thể quan sát thấy này đó thì là mỗi anh em mỗi anh em mà tham gia nhá làm mỗi một số homo này thì sẽ nhận ngay 10.000 từ mình ha đó livestream chập chờn tắt mở kìa trời khổ thật sự à, ok chắc có vẻ do mạng do mạng anh em ạ thì uh, lát nữa nhá thì bây giờ thì hôm uh, hôm nay thì chủ yếu anh em ngồi chém gió livestream chém gió lát nữa thì mình sẽ có mini game chủ yếu hỏi đáp về uh, những uh, youtube này rồi về cả facebook rồi fanpage rồi website của hoàng xe nhá ok thì uh, mình thấy uh, livestream có vẻ hơi chập chờn một chút thì uh, có vẻ hôm nay mình uh, chuẩn bị chưa tốt lắm ấy thì uh, ở những livestream tiếp theo mình sẽ chuẩn bị uh, kỹ hơn nhá thì uh, anh em nhớ like thích nhớ like thích livestream cũng như xe share livestream này đến cho nhiều anh em biết nữa ha đó ok thì uh, thì anh em nào mà chưa làm mini game này thì mình sẽ hướng dẫn nhá hướng dẫn này anh em quan sát này thì ở ờ, uh, đây đây chính là màn hình mini game màn hình mini game của mình của mình thì anh em nào mà tham gia aerob nhiều rồi ấy thì anh em hiểu đúng chưa đó thì ở đây chúng ta sẽ làm những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản rồi đó chúng ta chỉ cần đăng ký kênh youtube hoàng giang crypto thì ờ, livestream hơi chập chờn anh em nhỉ nhưng xem phim ma nào thì mình xem là không biết nó bị do gì Bị do gì không? Ừ. Hay là mình chuyển sang ờ, màn hình livestream điện thoại nhé Để xem thế nào nhé Livestream điện thoại Em chờ chút mình chuyển camera nha Xem đỡ chập chờn hơn không em chờ chút nhá xin lỗi anh em nhá sorry anh em nhá chờ chút nhá đang kết nối điện thoại anh ạ uhm. ok ok không sao thôi anh em chịu khó là nếu mà livestream mà chập chờ một chút thì anh em chịu khó nhá chắc là do do máy do máy của mình hơi yếu anh em ạ đó ok thì bây giờ nhá thì chúng ta sẽ bắt đầu livestream luôn nha bắt đầu mini game luôn bắt đầu mình lên luôn thì mình sẽ đây thì mình sẽ đã chuẩn bị những câu hỏi đây rồi thì uh, uh, lệ thể lệ chơi mini game của chúng ta ấy là chúng ta sẽ ở đây thì hiện tại đang có 12 người xem thì càng ít bạn thì sẽ càng có thì à, anh em càng có cơ hội chúng uh, ờ, đúng không ạ sau này uh, anh em chuẩn bị luôn nhá thì uh, lát nữa nếu mà có nhiều người vào xem thì anh em càng có chúng rồi ok thì bây giờ nha mình sẽ phổ biến thể lệ mini game như sau là anh em ấy là mình sẽ comment câu hỏi và sau khi mình comment xong thì anh em mới anh em mới trả lời nhá đó à chờ chút này à, mình bật lại cam nhá xin lỗi anh em nhá bật lại cam bật lại cam nay sang kênh mới có vẻ không trơn tru lắm đó rồi ok anh em nhìn thấy mình chưa rồi anh em đã nhìn thấy mình rồi thì comment số 1 cho mình biết nào anh em nào mà chưa nhìn thấy thì comment số 0 cho mình đấy để mình có thể à, thể biết rằng anh em có thể nhìn thấy mình rõ hay không nào ừ comment vào khung chat cho em trường lợi sẽ comment ở đâu comment vào khung chat thì còn comment vào đâu nữa ok cảm ơn nguyễn tuấn đức nhá nhìn thấy rõ anh rồi đúng không ok đức duy lê vũ bùi ok vũ bùi thì nhận 10.000 rồi chắc chắn nhận 10.000 rồi các bạn nào mà làm e game nữa thì các bạn ấy cứ một số mô là sẽ nhận ngay 10.000 nhá đó vừa lại có 13 số rồi thì anh đã mất 130.000 rồi nhá ok thì bây giờ anh sẽ phổ biến mini game thôi nha mini game ngoài mini game ở phần uh, anh để ghi ở phần uh, khung chat ấy thì chúng ta còn có mini game mini game trong livestream nữa nha thì nhá mini game này thì à, anh sẽ uh, đây xin lỗi anh em nhá, là livestream hơi chập chờn một chút thì uh, anh em cố gắng nhá. ở những livestream tiếp theo thì mình sẽ cố gắng setup um, trơn tru hơn cho anh em nhá. đó thì hiện tại thì hơi ít anh em xem thì cũng sao cả càng ít anh em thì anh em càng có hội trúng lớn và mỗi câu hỏi nhá anh em sẽ trúng là ít nhất 10.000 ha đó tùy vào câu hỏi có câu hỏi khó hơn một chút thì uh, anh em sẽ trúng là 15.000 hoặc 20.000 ha ok thì mình sẽ phổ biến thể lệ mini game như sau là mình sẽ mình sẽ mình sẽ đặt câu hỏi sau khi mình chat mình comment câu hỏi ở trên khung chat ấy thì anh em sẽ tiến hành comment câu trả lời nhá đó ok thì uh, câu hỏi đầu tiên này câu hỏi đầu tiên này câu hỏi đầu tiên là mình sẽ đọc nhá hiện tại kênh youtube hoàng giang crypto có bao nhiêu kênh liên kết đó có vẻ là mình mình đặt câu hỏi này có thể có thể nhiều anh em chưa hình dung được nên mình gợi ý là anh em vào mục kênh của kênh Hoàng Giang Crypto nhá để xem rằng đấy ở trên kênh Hoàng Giang Crypto có bao nhiêu kênh liên kết với kênh Hoàng Giang Crypto Ok bây giờ mình sẽ comment này anh em chuẩn bị nhá rồi em à anh em nào sẵn sàng được comment số 1 cho mình biết nào anh em nào sẵn sàng được comment số 1 cho anh em mình biết nào anh em nào sẵn sàng được comment số 1 nào số 1 số 1 nha Bùi Hoàng Anh với số 14 rồi mình sẽ à, chuẩn bị uh, uh, chat uh, câu hỏi này Em sẵn sàng chưa? Rồi ok Nhớ nhá là mình Nhớ nhá là mình khi khi mình chat câu hỏi thì anh em comment mới là comment với đủ điều kiện nhá Ok, mình đã nhìn thấy rất nhiều comment rồi, toàn là comment số 1 rồi, số 14, ok 14 này, rồi tiếp nào Anh em comment nào, anh em có một phút để trả lời nhá À Rồi ok Bây giờ nhá mình Khi mà mình đánh dấu Khi mà mình đánh, mình đánh dấu chấm này Tức là đã kết thúc rồi nhá Đã kết thúc uh, câu trả lời Anh em không không thể uh, trả lời được nhá Và bây giờ mình sẽ xem bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất Anh em lưu ý nhá À ok mình biết mình biết lỗi là sao chập chờn rồi Anh em biết vì sao Là mình khi mình chuyển sang mình chuyển sang cái tab uh, tab uh, chat ấy, tab chat, tab chat của mình ấy là mình bị lỗi đấy nếu mình chat vào đây thì không sao nếu mình chat vào đây thì không sao này anh em này nhưng mình chuyển sang cái ừ, cái tab chat kìa sẽ bị lỗi nha, đó ok thì bây giờ mình sẽ xem này xem câu uh... em chờ chút nhá mình sẽ xem bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất nhá đúng và nhanh nhất đó ok thì chúc mừng bạn là bạn ừ, trường lợi nhá bạn trường lợi này mình sẽ ghim comment của bạn lấy lên nhá ghim comment của bạn lấy lên này đó và mình chia sẻ với anh em nhé là ấy là mình không chỉ là mình không chỉ chọn một bạn chúng mà mình có thể chọn hai hoặc ba hoặc bốn bạn chúng nhá đó ví dụ như bạn trường lợi lấy chúng này hoặc là mình sẽ cho thêm một bạn nữa nhá đó bạn trường lợi là bạn đầu tiên chúng này và tiếp theo là bạn em chờ chút nhá mình sẽ tìm này và bạn tiếp theo chúng thứ hai là bạn chúng thứ hai là bạn nguyễn tuấn đức nhá nguyễn tuấn đức này ok và mình ấy và mình uh, mình sẽ trao giải cho bạn vào ngày mai nhá tính từ cái comment ảnh hỏi á không tính từ câu tính từ câu hỏi của anh tính từ cái comment của anh hỏi đúng rồi tính từ tính từ comment của anh hỏi anh em mình dung không cái comment mà của anh hiện tại ấy đó và ấy và anh sẽ anh sẽ thông báo ở trên nhóm không chat nha nhóm không chat đấy nhóm không chat nhóm không chat uh, đây hay là anh thông báo trên nhóm zalo đi bạn uh, câu hỏi số 1 Câu hỏi số 1 này. Câu hỏi số 1, Trường Lợi này. Cộng Nguyễn Tuấn Đức nhận 10k. Ok, hiện tại không có 9 anh em. Mình không cần nhiều nhá, mình không cần nhiều anh em xem livestream, mình chỉ cần những anh em đấy. Anh em càng xem ít thì anh em càng dễ trúng. Đó, thì uh, đây anh đã tổng hợp lại này câu hỏi số 1 là bạn Trường Lợi cộng bạn Nguyễn Tuấn Đức nhận ngay 10.000 nhá. Đó, ok, tiếp theo này, Câu hỏi số 2 nha. Câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 là anh em nghe rõ này, em nhớ nhá, là khi mình comment anh em trả lời. Khi mình comment thì anh em trả lời, câu câu trả lời đó mới đủ điều kiện nhá. Đó chào chào Phạm Mai Anh nhá. Vừa nãy đi đâu mà không trả lời em? Ok, tiếp theo câu hỏi thứ hai này, anh em nghe rõ này. Hiện tại kênh YouTube Hoàng Giang Crypto có bao nhiêu video trên kênh? Nha. Ok, anh em sẵn sàng chưa? này mình chuẩn, chuẩn bị comment này 3, 2, 1 Comment Ok anh em comment nào Anh em comment nào Tốc độ bit Ui Đùa đâu mà Anh em ghê vậy Sao biết ờ, Rồi anh em mình đã nhận được câu trả lời của Bùa Anh này Rồi Phạm Mai Anh này Rồi Nguyễn Tư Đức Vũ Bà Vũ Bùi Đức Duy Lê Ok Rồi anh em còn 10 giây nữa để trả lời nhá À ối xì mà, à ối xì mà <laughs> Tên Facebook gì mà hay vậy em Ok Rồi Mình sẽ chấm nhá Anh em lưu ý nhá là mình chấm là anh em trả lời lúc ấy là không đủ điều kiện nữa nhá Rồi bây giờ mình sẽ chọn là Vừa nãy là mình chọn hai bạn trả lời đúng và nhanh nhất đúng không Bây giờ mình sẽ chọn uh, Thôi câu này mình chọn một bạn thôi nhá. Mình chọn một bạn thôi. Để câu sau mình sẽ ờ, chọn hai hoặc ba hoặc bốn Anh em mình dung không? Đó. Và bạn trả lời đúng và nhanh nhất là bạn Bùi Hoàng Anh nhá. Bùi Hoàng Anh ok. Đùa đâu mà. Bùi Hoàng Anh hình như chuẩn bị sẵn, chuẩn bị sẵn câu trả lời đâu mà trả lời nhanh đấy. Rồi, Bùi Hoàng Anh nhận ngay 10 nghìn từ mình nhá. Và ngày mai mình sẽ trao nhá. Câu hỏi số 2 này, câu hỏi số 2. Mình sẽ chat ở trong nhóm Zalo nha. Anh em nào chưa tham gia nhóm luôn Nhóm Zalo thì mình sẽ để đường link tham gia nhóm Zalo ở dưới phần mô tả nội dung của video này nha Đó. Câu hỏi số 2 là Bùi Hoàng Anh này. Bùi Hoàng Anh nhận 10.000. Nhận 10.000. Ok. Tiếp theo câu hỏi số 3 này. Câu hỏi số 3 nha Anh em nghe rõ nhá. Này. Chuyên mục crypto chuyên mục crypto trên website hoanggiangxe.com có bao nhiêu bài viết nha. Mình đọc lại này. Là chuyên mục crypto trên website hoanggiangxe.com có bao nhiêu bài viết. Ok, em em nào sẵn sàng rồi thì comment số 1 cho mình biết nào. em nào sẵn sàng rồi comment số 1 để cho mình biết nào. em nào chưa sẵn sàng comment số 0 nào. Sẵn sàng để mình comment, sẵn sàng để mình comment đặt câu hỏi đấy anh em. À, comment trả lời nào. Ok, anh em nào sẵn sàng rồi comment số 1 cho mình biết nào. Chất nừ luôn bro. Ok, Minh Hoàng đã sẵn sàng. Ok em. Vũ Bùi Bùi Hoàng Anh chất lừ luôn bờ Chất lừ gì? Sao <laughs> chất lừ? Nhận 10.000 sướng à? 10.000 bình thường mà em. Chuẩn bị cuối livestream anh tặng 100.000 mà. Ok, mới có Minh Hoàng, Minh Hoàng với à ối Sima là sẵn sàng à? Còn những em khác đâu rồi? Có 11 anh em đâu rồi? Anh em comment hết nào. Đức Di Lê, ok em. Mới có ba bạn sẵn sàng à? Nào. Sẵn sàng hết thì anh mình bắt đầu comment câu trả lời nhá. Rosu, ok chào Rosu nhá. Rồi, bạn nào mới vào thì có có thể comment số 2 để có thể mình chào nhá. Rồi nhá, mình sẽ comment câu hỏi luôn này. Anh em 3 2 1. Ok, em trả lời nào. Ok, anh em trả lời nào. Chuyên mục crypto trên website hoanggiangxe.com có bao nhiêu bài viết? Có bao nhiêu bài viết? Ok, anh em truy cập vào website hoanggiangxe.com này. Anh em xem ở trên uh, trên uh, trên màn hình chưa? Đặt câu hỏi về coi đi anh. Ồ oh, ok, lát nữa, lát nữa xem nhá. Ừ. Có bao nhiêu bài viết? 30, 27 Ok Minh Hoàng Channel 3 bài viết Trường Lượng Anh em quan sát này đấy Vào đây này Xem bao nhiêu bài viết Đấy Anh em tìm đi Anh em anh em phải truy cập vào bài Anh em phải truy cập vào website nhá 30 bài viết rồi là Nhiều thế 33 Ok 12 à Ok xem nào Bao nhiêu anh em ơi Bao nhiêu anh em ơi 30 12 12, 28, 30 Mình đã tìm được câu trả lời đúng rồi nhá Ok, anh em còn câu ờ, trả lời nào khác nữa không? Comment nào, comment nào Anh em không giới hạn comment nhá Anh em có thể comment nhiều đáp án nhá Nhưng người nào comment đúng và nhanh nhất Thì sẽ được nhận 10k nhá Câu này khó thì mình sẽ chọn hai bạn nhá hai bạn nhận được 10k hai bạn nhận được 10k Mỗi bạn nhận được 10k hai bạn mỗi bạn nhận 10k Sơn Đặng 28 à Rồi ok Bây giờ mình sẽ chốt nhá Mình sẽ nhấn dấu chấm này dấu chấm bây giờ anh em comment nữa bây giờ mình nhấn dấu chấm này anh em comment nữa là anh em không không đủ điều kiện đấy nha và anh em quan sát này rồi anh em quan sát trên màn hình nhá quan sát trên màn hình này đây nhá crypto nhá chuyên mục crypto này anh em vào phần anh em vào phần mục kiếm tiền online này sau đó nhấn vào crypto này đó anh em đếm nhá hai này 4 này 6 này 8 này 10 này tức là ấy, mỗi trang sẽ có 10 bài viết đúng không bây giờ là sang trang thứ hai này sang trang thứ hai này trang thứ hai có đúng hai bài viết thôi anh em ạ đấy trang thứ trang thứ hai có đúng hai bài viết thôi sira tổng là bao nhiêu bài viết anh em tổng bao nhiêu bài viết 12 bài viết nha anh em nha gấu trẻ trâu cho em nhận 100k với anh <laughs> cho em nhận 100k lát nữa thì mình sẽ phổ biến là thể lệ anh em làm sao để nhận 100k nha ok và bạn Bùi Hoàng Anh nha bạn xem là mình sẽ xem lại đúng bạn Bùi Hoàng Anh trả lời đúng ờ, đáp án 12 không ok 30 này 27 này rồi Bùi hoàng Anh nhá, Bùi hoàng Anh là bạn trả lời đúng và nhanh nhất nhá. Ok, 12 bài viết. Câu hỏi thứ ba vẫn là bạn Bùi Hoàng Anh nhá. Câu hỏi thứ ba. À, câu này mình sẽ chọn hai bạn đúng luôn không nhỉ? Sao Bùi Hoàng Anh này? Một mình sẽ tìm một bạn nữa. Ồ oh, oh, rồi rồi rồi. Có mỗi Bùi Hoàng Anh thôi anh em ạ. Vì vừa nãy mình chấm thì có bạn là Minh Hoàng trả lời 12, nhưng vì vì trả lời sau dấu chấm nên mình sẽ không chọn nữa nhá Đó. Ok có câu hỏi thứ ba là bạn Bùi Hoàng Anh nha Bùi Hoàng Anh sẽ nhận 10k này nhận 10k nha mình sẽ chat ở trong nhóm Zalo nha anh em nào chưa tham gia nhóm Zalo thì mình sẽ để đường link tham gia nhóm ở dưới phần mô tả nha nha ok câu hỏi, câu trả lời câu hỏi tiếp theo nha em sẵn sàng ờ, câu hỏi tiếp theo chưa câu hỏi tiếp theo cũng lại liên kết liên quan đến website nhá liên quan đến website hoàng giang xe nhá hoàng giang xe com nhá 12 lè à? Quang em 12 lẻ hả? Quang em uh, xem nào. Quang em hình như vừa nãy em trả lời uh, ờ, sau đưa anh uh, tìm lại nha. Anh xem lại chính xác nha, có mỗi buồng anh trả lời đúng 12 thôi và đủ điều kiện thôi. 12 chuẩn đét đúng không? Có mỗi buồng anh thôi anh em ạ. Quang em ạ, Quang em em trả lời sau dấu chấm của anh rồi. Đó. Ok, anh em nào sẵn sàng câu câu trả lời câu hỏi tiếp theo chưa? Xem nào câu hỏi câu hỏi tiếp theo là câu thứ câu thứ tư anh em ạ. Câu thứ tư, câu thứ tư vẫn liên quan Câu thứ tư vẫn liên quan đến website hoanggiangxe.com nha. Chính vì thế, anh em vừa xem livestream vừa và vừa tiến hành truy cập vào website hoanggiangxe.com nha để có thể trả lời được câu hỏi này nha. Đó, trả lời đúng và nhanh nhất thì sẽ nhận ngay 10.000. Ok, câu này khó hơn một chút. Câu này khó thì sẽ tăng lên bao nhiêu? Câu này khó anh em muốn tăng lên bao nhiêu tiền? Tăng lên bao nhiêu? 15, 20 hay bao nhiêu? Hay 30, hay 50, hay 100? <laughs> anh em cho ý kiến nào? Câu này mình uh, mình gợi ý là khó hơn câu trước đấy có hơn câu trước đấy câu trước là à, trên website hoàng gia xe ở mục chuyên mục crypto này có bao nhiêu người viết hơn một triệu à một trăm <laughs> anh em cho ý kiến nào anh em tương tác nhiệt tình đây nhá có 14 anh em xem rồi đó ok càng ít anh em thì anh em càng có nhiều cơ hội chia, à, cơ hội chiến thắng ok thì nhá mình sẽ anh em là sẵn sàng có comment số 1 cho mình biết nào chưa sẵn sàng comment số không nào cho nhiều hơn một người đi xếp ha ha ok thì câu này câu này khó hơn mình sẽ chọn ra hai bạn nhá Câu này khó hơn mình sẽ chọn hai bạn càng nhiều càng ít. <laughs> càng nhiều càng ít. Ok, anh em nào anh em nào sẵn sàng được comment số 1 nào? Rồi, cảm ơn Phạm Mai Anh nha. Phạm Mai Anh đã sẵn sàng Ngô Hữu Phước, cảm ơn Ngô Phước, cảm ơn Đức di lê nhá. Cảm ơn Minh Hoàng. Đọc câu hỏi đi anh. Ok. Ok Trường Lợi. Trường Lợi ơi, ê, Trường Lợi ơi. Anh bảo này. Em ờ, rất nhiệt tình nhưng tại sao lại không ờ, không ờ, không tham gia các nhiệm vụ đơn giản của anh để tham gia vào nhóm VIP? Vì vì anh bật mí với các em ấy. Là ấy, Lát nữa nhá, những anh em nào ở trong nhóm VIP và tham gia livestream này thì mới có cơ hội nhận 100.000 từ anh nha. Anh em lưu ý nhá. Đấy. Còn anh còn những em nào không tham gia nhóm VIP chắc chắn một điều, đấy không có cơ hội nhận được 100.000 nhá anh em nhá. Đó, mình gợi ý đấy. Đấy, còn anh em nào tham gia nhóm Zalo vẫn được quyền lợi. Đấy, quyền lợi thấp hơn. Đấy. Bận quá gì nhóm VIP có gì đâu. Chưa lỡ ơi, không phải bận quá mà nhóm VIP ấy. Nhóm VIP là nhóm mà anh sẽ anh chẳng yêu cầu bọn em phải làm gì cả Đấy Chẳng yêu cầu bọn em bắt buộc phải làm gì cả Như hỏi em thử hỏi Bùi Anh xem Bùi Anh ấy Đấy Nhóm VIP cực kỳ nhiều quyền lợi luôn Em ở trong đấy á hàng ngày được uh, lì xì lì xì pay em được trước em bảo là không tham gia không ờ, không ờ, không không uh, không dùng pay đúng không anh vẫn lì xì Momo và em có thể săn thẻ cào mà đấy nhóm vip của anh là anh sẽ ưu tiên nhá mình chia sẻ với anh em nhá đây là à thôi rồi lát nữa thì mình sẽ chia sẻ nhóm vip đấy khi uh, nhóm vip thì sẽ dành cho quyền thành viên vip và thành viên vip ấy, thì sẽ được mình ưu tiên em mình dung không rồi ok bây giờ mình sẽ uh, không để mất thời gian của anh em nữa mình sẽ đặt câu hỏi nhá rồi này câu hỏi tiếp theo này anh em nghe rõ này tương tự như câu hỏi trên nhá câu hỏi trên là chuyên mục crypto còn bây giờ nhá câu hỏi tiếp theo là chuyên mục kiếm tiền online anh em nghe rõ nhá chuyên mục kiếm tiền online trên website hoàng xe com có bao nhiêu bài viết câu này nhá câu này sẽ trị giá 15.000 nhá 15.000 anh em trả lời đúng được 15 nghìn nhá và mình sẽ chọn hai bạn hai bạn nhá em lưu ý nhá rồi mình đọc lại này anh em nhớ nhá mình comment xong anh em trả lời thì câu họ câu trả lời đó mới đủ điều kiện nhá mình đọc lại này chuyên mục kiếm tiền online trên website hoàng giao hoanggiangxe.com có bao nhiêu bài viết ok mình bắt đầu comment này 3 2 1 ok anh em trả lời nào anh em trả lời nào đây chuyên mục chuyên mục uh, chuyên mục kiếm tiền online này anh em ơi vào đây đi kiếm tiền online đi xem có bao nhiêu người viết nào 18 mình đã anh đã nhận được câu trả câu trả lời của Quang em là 18 Ken là 9 này Nguyễn Tự Đức là 18 này Vũ Vũ 18 Minh Hoàng Channel 18 chia sẻ với em ấy, anh em 18 ít quá gợi ý 18 ít quá nhiều hơn anh em ơi Đức Duy Lê 36 36 à 36 hình như gần đúng ấy gần đúng với Đức Duy Lê ạ à. <laughs> Sơn Đặng năm Sơn Đặng soạn 5 bài viết Em nhìn này Có hẳn 4 trang cơ mà Mỗi trang 10 bài viết Đấy Ngô Phước 36 Minh Hoàng Channel 38 Anh em lưu ý nhá Là sẽ có Mình sẽ chọn hai bạn nhá Đấy hai bạn trả lời đúng và nhanh nhất nhá 40 <laughs> Ok Nguyễn Từ Đức ơi Trang này em chưa truy cập vào web Chưa truy cập vào website của anh rồi Phạm Mai Anh 39 Ok anh em 10 giây trả lời nhá Bùi Hoàng Anh 40 Bùi Hoàng Anh ơi không đến 40 đâu Không đến 40 anh em nhá Gợi ý cho anh em từ 30 đến 40 nhá. 31 <laughs> đến 39 nhá, 31 đến 39. Ok, mình sẽ cho mình sẽ cho nhá. Mình sau dấu chấm này anh em trả lời không không nhận được nhá. Sau dấu chấm này, sau dấu chấm. Ok. Chốt chốt chốt đáp án này. Rồi, bây giờ anh em anh em mình nhá, cùng đi cùng đi tìm đáp án nhá. Này. Đây là trang kiếm tiền online được chưa? Mỗi trang có 10 10 10 bài viết. Giống như vừa nãy mình chia sẻ. Sang trang thứ hai là 20 nhá, anh em nhá. chưa? sang trang thứ ba này là 30 này ok và trang thứ tư này đấy vừa nãy anh em trả lời 5 trả lời 16 đùa anh em không có trang thứ sáu em ơi vừa nãy là 30 đúng không 32 này 34 này 36 đáp án là 36 nhá anh em quan sát nhá là hết nhá 36 này 36 em ơi đáp án nhá mình sẽ comment đáp án luôn nhá comment đáp án này 36 nhá anh em 36 Ok, bây giờ mình sẽ tìm bạn nào trả lời đúng hai bạn nhá, trả lời đúng và nhanh nhất nhá. Ok. Quang em 18 đùa là mà 9 kìa. Đức Duy Lê nhá, Đức Duy Lê, Đức Duy Lê là bạn đầu tiên nhá. Đức Duy Lê này, bạn thứ hai là bạn Ngô Hữu Phước nhá. Ok, mình sẽ comment câu hỏi thứ ba này. Đây là câu hỏi thứ ờ, tư đúng không? Câu hỏi thứ tư này. Mình sẽ comment câu hỏi mình sẽ inbox ở trong nhóm Zalo này. Câu hỏi thứ tư là Đức Duy Lê Đức Duy Lê và Ngô Hưng Phước Mỗi bạn nhận 15k nha Mỗi bạn nhận 15k, không phải 10k nha 15k Mỗi bạn nhận 15k Mỗi bạn nhận 15k Ok, chúc mừng hai em nhá Rồi, thì những bạn sau chưa được nhận Em đứng thứ ba đúng cậy luôn <laughs> Trường hợp Em đứng thứ ba <laughs> hơi cay trường lợi nhỉ ok và mình sẽ bạn uh, câu này câu vừa rồi cũng hơi có một chút mình sẽ chọn thêm một bạn nữa là bạn trường lợi nhá bạn trường lợi đường ba thì mình vẫn chọn thêm bạn trường lợi nữa nhận thêm 15k trường lợi nhận 10k là 15k câu hỏi thứ tư ok anh sẽ châm trước cho trường lợi nhận thêm 15k câu hỏi thứ tư trường lợi nhận 10k 15k nữa nhận 15k ok chúc mừng trường lợi nhá <laughs> dê à trường lợi dê bướng anh ảo luôn à. <laughs> cho cái khác đi anh cho cái khác đi anh cái gì rồi ok sẽ có chủ đề khác nha vừa rồi là chủ đề về youtube chủ đề về website rồi bây giờ nhá ờ chào quốc nguyễn nhá quốc nghĩa là đợt trước là admin của nhóm anh tại sao lại cứ rời nhóm rồi xong lại vào rồi xong bây giờ lại như kiểu là giận anh cái gì vậy hả <laughs> bạn quốc nghĩa này rất hay chơi coi nhá bạn lại chuyên về coi này hay bây giờ có có có câu hỏi về coi nha anh em nhá anh em nào anh em nào thích câu hỏi về coi thì comment số 1 cho mình biết nào nhiều anh em nếu anh nhiều anh em comment thì mình sẽ nhiều anh em comment thì mình sẽ uh, sẽ hỏi những câu hỏi về coi này. em nào thích uh, thích uh, những câu hỏi về coi thì comment số 1 cho mình biết nào không thích thì comment số 0 nào không thích thì comment số 0 nào Bùi Hằng Anh có một bạn rồi Bùi Hằng Anh thích câu hỏi về coi à rồi Rồi tiếp nào Quang em không à Quang em không chơi coi à Ôi sao toàn không thế này anh em sao toàn không thế đùa đâu mà không mù tịt cho câu dễ đi anh à, câu dễ á à? anh em hình dung này là câu dễ thì sẽ nhận ít tiền câu dễ thì sẽ chấp nhận 10 nghìn từ mình thôi còn câu nào mà khó hơn ấy gì với anh gì không xem à không câu khó hơn thì sẽ nhận câu nào câu nào càng khó thì sẽ nhận giá trị càng lớn photoshop đi anh photoshop đi anh à <laughs> ok xem nào chào chào Võ Duy Quang nhá Anh em chờ chút nhá Mình đã chào mấy bạn mới ở trong nhóm Ở trong nhóm văn hóa của mình bao giờ cũng có bạn mới thì vào Ok, mỗi Minh Hoàng Mỗi Minh Hoàng với Trường Lợi là thích câu hỏi về uh, Câu hỏi về coi anh em ạ Hỏi về coi đi anh Ok, câu hỏi tiếp theo này Rồi, câu hỏi tiếp theo là về coi nhá Về coi Về coi Đây, mình sẽ sâu màn hình luôn nhá Đây Sasic.io này anh em này sasic.io nha đây em em quan sát thấy chưa bây giờ sẽ có câu hỏi liên quan về sasic này nha đây tất cả anh em nhìn thấy sasic chưa toang thật toang thật à <laughs> chơi quay số đi anh nát nữa cuối mini game sẽ có quay số rồi ok này câu hỏi về sasic như sau là khi anh em đăng ký thành công tài khoản sasic sẽ nhận ngay bao nhiêu Bitcoin nhận ngay bao nhiêu Bitcoin Ok mình sẽ comment câu câu hỏi trên này nha khi anh em đăng ký thành công tài khoản xa xích nhận bao nhiêu Bitcoin nhận bao nhiêu BTC tức là Bitcoin Ok anh em trả lời nào 0701 BTC rồi 50 đô anh em nhớ anh em nhớ comment là bao nhiêu bitcoin nhá chứ không phải bao nhiêu đô nhá đây anh em này anh em có thể lên uh, đây lên youtube search lên youtube search xích lên youtube search xích sẽ ra cực kỳ nhanh rồi có rất nhiều đáp án mình đã nhận được rất nhiều đáp án rồi nhá bùi Hằng anh 0,005 gần đúng vũ bùi 0,005 sơn đặng ok ok mình câu này mình sẽ chọn uh, thôi cho một bạn thôi chọn một bạn thôi dành cho những bạn khác ui 17 bạn tham 17 17 bạn ừ, theo dõi livestream rồi rồi anh em nào nhớ anh em nào mới vào thì uh, comment số 2 để mình có thể biết để chào anh em nha cũng như là anh em uh, xem livestream thì nhớ like thích livestream với nha đó ok xem là được bao nhiêu phút rồi nhỉ livestream này hôm nay mình livestream sẽ tầm khoảng uh, hơn một tiếng một chút nha anh em nha đấy hơn một tiếng một chút nha Ok 20 bạn rồi Rồi mình bây giờ mình sẽ nhấn dấu chấm này Nếu chấm anh em trả lời sau dấu chấm này nó sẽ không được chấp nhận nữa nha Rồi bây giờ mình sẽ tìm xem bạn nào trả lời đúng nhá Ok đầu tiên thì mình sẽ cho anh em xem đáp án á Anh em lên youtube này Em lên youtube search xa xích này Ra luôn Xa xích này Em quan sát thấy chưa Video của mình đầu tiên nhá Video của mình của mình được top 1 Rồi anh em search bằng gì Search bằng trình ẩn danh sub bằng trình ẩn danh cũng đa video của mình có một luôn đó và anh em quan sát này là được nhận bao nhiêu bao nhiêu bitcoin đây không phẩy không 0,0005 nha tức là có 3 số 0 nha 3 số 0 anh em lưu ý cho mình nha có 3 số 0 nha đó và bây giờ mình sẽ xem câu trả lời nào câu trả lời bạn nào đúng nhanh vậy đúng và nhanh nhất câu này thì mình chọn một bạn thôi vì thực tế là anh em lên youtube tìm phát là thấy luôn rồi xem nào đang tìm nước đến uh, đây 0 chấm Bùi Hồng Anh à Bùi Hồng Anh 0,005 thiếu một số 0 em ơi rồi Phạm Anh rất tiếc cho Phạm Mai Anh rất tiếc cho Quang em Ui Sơn Đặng nhiều số 0 quá em ơi rồi mình vẫn chưa tìm được bạn nào đúng đâu À đây có Trường Lợi Trường Lợi nhá Trường Lợi là nhận được Trường Lợi là bạn đầu trả lời đúng và nhanh nhất nhá Đấy mình sẽ ghim comment của Trường Lợi lên này Ghim comment của Trường Lợi lên này anh em này Cay thế Trường Lợi em đúng Ờ đúng rồi Trường Lợi Trường Lợi chuyên coi mà Trường lợi chuyên coi mà không đúng thì anh cũng chịu em. Trường lợi tham gia nhóm VIP đi, để nhiều quyền lợi. Anh thấy em nhiệt tình, có nhiều kinh nghiệm, giống như Bùi hoàng Anh vậy. Anh rất cần những người như em. Nếu mà sau này nếu mà em làm tốt như Bùi hoàng Anh nữa thì anh sẽ ưu tiên cho em cũng như Bùi hoàng Anh cũng như bạn khác nữa, những bạn khác nữa. Ok nhá, trường lợi nhá. Câu hỏi thứ 5. Câu hỏi thứ 5 trường lợi nhận 10k nhá. Trường lợi ui, trường lợi hôm nay 25k rồi à? Câu hỏi thứ 5. Trường lợi nhận uh, à, 10k ok câu hỏi tiếp theo nhá à bây giờ anh em muốn đặt câu hỏi này muốn quay uh, quay uh, à, 35k rồi 35k rồi á ui chưa lợi gì nhanh thế khá nhỉ bùi hoàng anh bao nhiêu nhỉ à mà mình quên cuối nhá quên cuối vừa nãy là mình uh, vội quá là lúc bắt đầu livestream ấy đây bắt đầu livestream này bắt đầu livestream là mình sẽ trả lời những câu trả lời những câu hỏi của anh em ấy những câu hỏi của anh em ờ, trước khi chúng ta bắt đầu livestream ấy đó chờ mình chút nhỉ mình kết nối với điện thoại nhỉ em chờ chút nhỉ em giờ chờ chút mình kết nối điện thoại kết nối điện thoại rồi trả lời câu hỏi cũng như là hôm nay quyền quét phần đấy anh ạ Năm nữa mình lại chơi tiếp mà anh em yên tâm Cố gắng trao thật nhiều giá trị cho anh em Trao thật nhiều Xong kết nối được nhỉ 22 anh em sao rồi Trả lời đi nào anh thấy em đẹp trai không Câu hỏi đi Ok nào Rồi bây giờ mình sẽ sâu luôn nha Sâu màn hình nha Sâu màn hình này Anh em lưu ý này Mình chia sẻ với anh em ý Là mình luôn muốn trao thật nhiều giá trị cho anh em đấy như ở đây là anh em nhận được uh, tiền tươi tiền tươi momo đấy này ở trong tab cộng đồng này trong tab cộng đồng anh em nha, chuột hơi lag anh em đây em qua sát này 21 bạn xem nào trả lời đi nào đấy ok anh em này mình ấy mình có phổ biến này phổ biến phổ biến thể lệ minigame và thể lệ livestream của mình này là tất cả anh em tham gia like ấy và tham gia vào đường link này này đầu tiên là đường link này đấy đường link mini game này đó anh em comment cũng như là làm các nhiệm vụ đơn giản đây anh em nhận ngay 10.000 đó mình không khó khăn gì anh em cả anh em chỉ cần tham gia nhóm zalo này tham gia nhóm telegram này tham gia kênh telegram này like fanpage này cũng như follow instagram rồi gửi lại số mô là anh em nhận ngay 10.000 đó rất nhiều anh em nhận được 20 000 hai 000 30 000 rồi đây mình xem câu ui lên 16 16 anh em rồi nhá tức là mình mất 160 đấy không phải mất mà được tặng cho anh em 160 nhá tặng cho anh em 160 ấy. đó thì đầu tiên là mini game nhá tiếp theo này anh em quan sát này đặc biệt anh em nào vào anh em nào vào like và comment bình luận đầu tiên sẽ nhận ngay 10.000 thì vừa nãy là bạn Vũ Bùi đúng không bạn Vũ Bùi comment đầu tiên mình sẽ tìm lại hai bạn nhá mình sẽ cho hai bạn hai bạn nhận mỗi bạn nhận 10.000 đầu tiên là vừa nãy là bạn Vũ Bùi đúng không rồi một bạn nữa nhá một bạn nữa hai bạn comment đầu tiên Hai bạn comment đầu tiên. Chờ mình tìm nhá. Vũ Bùi này. Vũ Bùi là bạn comment đầu tiên. Tiếp theo bạn mình sẽ tìm bạn comment thứ hai nữa. Bỏ ghim tin nhắn nha. Ừ. Không không không tìm được uh, bạn uh, ờ, nút lên trên được. À? Ok, tạm thời thì uh, mình sẽ chat Vũ Bùi ở trong uh, nhóm Zalo. Uh, Vũ Bùi uh, nhận 10k để khỏi quên các bạn quen anh em vũ vội nhấn 10k comment đầu tiên comment đầu tiên vào like anh em nhớ này mình bao giờ muốn trao thật nhiều giá trị cho anh em đó thì ở đấy là hai hai thứ hai hai cái mà anh em có thể nhận được tiền anh em nào vào like và comment bình luận đầu tiên sẽ ngay nhận ngay 10 nghìn thì chúc mừng vũ bùi nhá chúc mừng vũ bùi tiếp theo này anh em tương tác đi ken tiếp theo này là những là những anh em nào xem like từ đầu đến cuối tương tác nhiệt tình bằng cách bình luận tích cực cuối like mình sẽ quay random ngẫu nhiên đó và chọn một bạn may mắn nhất nhận 100k miễn phí trong nhóm Zalo VIP nhóm Zalo VIP Zalo VIP anh em nha cũng như là thêm một hoặc hai bạn mỗi bạn nhận 50k free trong nhóm Zalo tổng nhóm Zalo thì mình để dưới phần mô tả nội dung của video này nha đó ok ngoài ra nhá trong like ấy, anh em có câu hỏi nào ấy mà mình thấy câu hỏi đấy hay thú vị mình đấy mình trả lời xong rồi mình thấy đó thì mình vẫn tặng cho anh em 10.000 luôn nhá 10.000 hoặc 15.000 tùy nhá chứ phải cái gì cũng 10.000 nhá ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục chơi mini game tiếp nhá bây giờ nhá tất cả anh em nào anh em nào tham gia nhóm zalo rồi comment số 1 cho mình biết nào anh em nào tham gia nhóm zalo nào comment số 1 cho mình biết nào anh em nào tham gia nhóm zalo rồi comment số 1 tham gia nhóm zalo rồi comment số 1 cho mình biết nào chưa tham gia comment số 0 chưa tham gia comment số 0 Zalo VIP là gì vậy anh? <laughs> Zalo VIP là nhóm mà anh sẽ lọc lọc lọc những thành viên mà ở trong nhóm Zalo tổng anh em nào chưa tham gia nhóm Zalo à, Zalo ờ, Zalo tổng ấy anh em tham gia luôn nhá chuẩn bị uh, mini game này liên quan đến nhóm Zalo nhá liên quan nhóm Zalo nha anh em nhá nhóm Zalo zalo mi, dùng bản quét anh em chờ tí nhá mình sẽ sâu nhóm Zalo cho anh em quan sát này em chờ chút nhỉ mình quét mã QR này sẽ không anh nào chưa tham gia comment số không sẽ bùi hoàng anh lại không ừ. quét mã thành công Ô, em chờ chút nhỉ Zalo web uh, Zalo web xem nào Zalo.me này chat.zalo chờ em chờ chú nhỉ chat.zalo.me đúng không chat.zalo.me ơ em chờ quen nhỉ xin lỗi anh em nhé hôm nay đấy có vừa có anh em ờ, gửi yêu cầu này anh em nào chưa tham gia thì tham gia nhá mini game này sẽ liên quan đến nhóm zalo nhá đó liên quan nhóm zalo này anh em này em qua sát này mình sẽ chấp nhận uh, những em này cho anh em vào thì nhóm đây là đây là nhóm zalo đây nhóm zalo của mình đây ui bùi hoài anh võ duy mai ui rất nhiều nhiều ui ui à không không không nhầm nhầm nhầm rồi nhá thì thể lệ thể lệ thể lệ chơi như sau nhá là tất cả anh em sẽ comment số momo ở trong đây nhá comment số momo ở trong đây và mình sẽ quay chờ chờ chút chờ chút xem nào có quay à, có hiển thị được điện thoại em nhỉ em chờ chút đây đây đây, đây rồi ngon rồi ngon rồi hiển thị điện thoại rồi anh em ơi em chờ chút nha chờ chút chờ chút sorry anh em uhm. không có momo á trường lợi không vừa không có zalo pay là vừa không có momo là sao à, đến bây giờ không có ví momo thì không có ví momo thì anh cũng chịu em đấy vào được rồi ok em ừ em gửi đồ em gửi đó được vào rồi ok em ừ Điện thoại chưa kết nối được uh, kia anh em ạ. Em chờ chút nhở. Nó K9 mà anh. Nó K9 mà anh. Cháu à? Vậy chẳng lẽ chẳng lẽ gọi là cháu à? Em chưa đủ tuổi. Ui ơi, chưa lợi chưa đủ tuổi em. Ồ, oh, gấu trẻ trâu, gấu trẻ trâu sao chẳng thấy đâu vậy? Từ nãy giờ chẳng thấy đâu vậy? Em chờ kết nối nhở Nếu mà không kết nối được điện thoại thì khó đấy anh em ạ. Không kết nối điện thoại thì mình có thể không không không tổ chức được mini game ở trong nhóm Zalo anh em ạ. Mình không ngờ nó lại xem nào. Ừm, khó nhờ. Gửi Momo vào Zalo hả anh? Chờ chờ tí, chờ tí. Zalo em mới bị khóa hôm nay. Ừm, hmm, nhiều bạn bị khóa Zalo thế nhở? Vậy thì thôi, xem nào. Mình sẽ tổ chức theo kiểu khác nhá. Được không anh em? Trường Lợi Gấu Trẻ Trâu. Thôi nhiều bạn bị khóa Zalo quá anh em ạ. Nhiều bạn bị khóa Zalo quá thì um, khóa Zalo hoặc là không có số Momo ấy em đang vừa học vừa xem gấu trẻ trâu <laughs> hôm nay chủ nhật vẫn học á rồi rồi bây giờ mình sẽ ra ra web này tổ chức khác cho anh em đi để mình muốn tất cả anh em đều được nhận đấy chứ bây giờ có bạn không có số momo như trường lợi này rồi có bạn này cũng ờ, zalo uh, bị khóa khó nhở rồi bây giờ anh em muốn tổ chức như thế nào nữa hiện tại nhé chia sẻ anh em nhé là mình cũng đang livestream trên cả facebook fanpage facebook và group facebook nha đó bây giờ thôi lại tiếp tục như lúc đầu nha anh em nha lại tiếp đầu lại tiếp tục như lúc đầu nhá là mình sẽ đặt câu hỏi rồi sau anh em trả lời nhá đó hiện tại đang có 16 anh em xem rồi không ngờ kênh này kênh mới như thế mà cũng nhiều anh em xem thật cảm ơn em đã ủng hộ mình nhá đó rồi bây giờ lại quay lại quay lại những câu hỏi như lúc đầu nhá rồi bây giờ câu hỏi tiếp theo này này anh em rồi em sẵn sàng chưa anh em sẵn sàng comment số 1 cho mình biết nào chưa sẵn sàng comment số 0 nào sẵn sàng được comment số 1 nào để mình uh, đặt câu hỏi để anh em nhận nhận lộc từ mình là nhận lộc nhận quà từ mình là rồi trường lợi cảm ơn em trường lợi sẵn sàng rồi có bạn nào nữa nào có mỗi trường lợi sẵn sàng thôi à rồi thôi có khi mình hỏi mỗi trường lợi xong ờ, để trường lợi trả lời xong trường lợi nhận luôn nhá gấu trẻ trâu ok cảm ơn em đức di lê cảm ơn em nhá sơn cảm ơn em sơn mới vào à ờ chào sơn nhá ok bây giờ mình sẽ đặt câu hỏi luôn nhá giờ câu hỏi về về gì anh câu hỏi gì thôi bây giờ nhá câu hỏi về gì cũng kệ nhá rồi bây giờ nghĩa là có câu hỏi là anh anh không bao giờ đánh đố anh em cả bao giờ ấy mình ờ, anh hỏi là anh em đều có thể trả lời được hết và nếu anh em không trả lời được anh sẽ gợi ý anh em dùng không rồi câu hỏi tiếp theo này là bài viết này ấy, bài viết sàn make là gì này có bao nhiêu video trong bài viết có bao nhiêu video trong bài viết nhá đấy bây giờ mình sẽ gửi câu hỏi lên trên đây này gửi câu hỏi lên trên đây anh em ạ rồi anh em trả lời là đó câu hỏi đấy anh em truy cập vào đường link đấy và xem trong bài trong đường link bài viết đấy có bao nhiêu video anh em nào truy cập nhanh thì ui, trả lời được luôn quá đơn giản luôn rồi anh em nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào câu này trị giá 10 nghìn nhá 10 nghìn thôi câu này cực dễ câu này trẻ con nó làm được anh em ạ em vào từ nãy rồi anh ừ vậy sơn em vào từ nãy rồi á sao vừa nãy anh chẳng thấy em trả lời gì vậy chưa thấy em trúng lần nào đâu cố gắng trúng nào anh muốn trao cho tất cả anh em tham gia livestream này đều được nhận lọc nhận quà từ anh nhá ken một ok tiếp nào anh em anh có thể chọn một bạn trả lời đúng hoặc là hai bạn trả lời đúng nhá hoặc là ba bạn nhá anh em comment nào bùi anh hai à <laughs> bùi anh hai có mỗi bùi anh trả lời hai <laughs> rồi ok rồi ok chấm chấm chấm chấm này rồi chốt nhá chốt này rồi anh em vào xem nhá đấy anh hỏi toàn những câu dễ thôi rồi vừa nãy là đây đúng không là đây mách mách là gì đây mách là gì đây em xem mấy video nhá hai cho ngầu ba là <laughs> anh em quan sát đấy một video này kéo kéo xuống tiếp xem còn video được không đấy ok và đáp án là một video nhá và chia sẻ với anh em ấy là anh em nào chưa đăng ký tài khoản bách anh em ờ, nào vào nhóm zalo rồi rồi đăng ký tài khoản bách thì mình sẽ cho vào nhóm vip nhá ken nhá ken vừa nãy em hỏi là hỏi là làm sao để vào nhóm vip đúng không đó thì ở trong nhóm vip ý, thì uh, tầm một ngày hoặc hai ngày hoặc là mỗi ngày anh đều sẽ có những nhiệm vụ cực kỳ đơn giản cho anh em anh em vừa được nhận tiền nhận lì xì từ anh anh em cũng anh em nào chưa vào nhóm vip thì anh em khi hoàn thành xong nhiệm vụ đó ấy, thì sẽ được uh, anh duyệt vào nhóm vip ha đó ken nhá ken thì ở đây có thể là em vừa vào xong nhóm zalo đúng không thì em có thể đăng ký thêm tài khoản mac rồi xong gửi email gửi email ở trong nhóm zalo xong rồi anh sẽ xong kết bạn zalo với anh anh sẽ duyệt cho em vào nhóm vip nha đó nhận nhiều lại bảo tham lam <laughs> rồi ok thì à, sẽ xem lại nào bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất à Ken à Ken ok chúc mừng Ken nha rồi anh sẽ câu hỏi thứ à, câu hỏi thứ mấy nhỉ câu hỏi thứ mấy rồi anh em câu hỏi thứ mấy rồi câu hỏi thứ à, mấy anh em ơi anh em xem livestream rồi cuối đố nhớ được câu hỏi thứ mấy câu hỏi thứ năm Ken nhá Ken nhận 10k Ken nhận 10k ok rồi đầu hỏi thứ năm thứ năm phạm anh ơi thứ sáu á ừ câu hỏi thứ sáu sáu sáu sáu xin lỗi anh em nha ừ nhờ câu hỏi từ trên rồi rồi comment lại comment lại anh em nha câu hỏi thứ sáu rồi rồi cảm ơn anh em đã nhắc nha rồi câu hỏi bây giờ anh em muốn ờ, đặt câu hỏi trả lời tiếp hay là anh em muốn ờ, sao bây giờ được bao nhiêu phút rồi livestream được bao nhiêu phút rồi anh em nhỉ hôm nay mình sẽ ờ, không có nhiều thời gian livestream với anh em được Xin lỗi anh em nhá, Bao nhiêu phút rồi? Không xem được bao nhiêu phút anh em nhỉ? Vừa nãy mình cài đặt ở đây là lúc mình chuyển sang cái kia thì uh, Ken đúng rồi N đúng rồi N là Ken này em Ừ rồi ok em Câu hỏi đi anh Rồi mình đang còn hai câu hỏi nữa nhá, hai câu hỏi nữa Và hai câu là hỏi này sẽ hơi khó một chút Nên sẽ mỗi bạn nhận được uh, anh em muốn nhận bao nhiêu 15 20 hay bao nhiêu 56 phút rồi anh ơi Ui, đã 56 phút rồi á Rồi ok Sẽ cố gắng ờ, livestream tầm 15 phút nữa anh em nhé Để cố gắng trao thật nhiều giá trị cho anh em nữa Rồi câu hỏi, còn hai câu hỏi nữa nha. Và những câu hỏi này, rồi câu hỏi tiếp theo sẽ trị giá 20.000 nhá 20.000 thôi, anh em 50.000 thôi là Gấu trẻ trâu 50.000, ui trời đấy 50.000 nữa là, chốt nha, 20.000 nhá Câu hỏi tiếp theo này Momo Rồi lát nữa không sao Rồi gửi sau em ơi rồi câu hỏi tiếp theo này anh em nghe rõ này. Câu hỏi như sau. Mã giới thiệu, mã giới thiệu nhá, tức là mã mời đấy. Mã mời của MB Bank, mã mời MB Bank của Hoàng Sen là gì? Mã mời của mình là gì nhá? Rồi ok. Này, mình đọc lại nhá. Lã mã mời, mã mời MB Bank của Hoàng xe là gì? Tức là mã mời của mình đấy là gì đấy? Rồi 3 2 1. Mình comment này. Ok anh em, trả lời nào anh em ơi. Trả lời nào anh em ơi. Ok anh. Sao nào? Mã 10 Câu hỏi này hơi khó một chút Hơi khó một chút nên sẽ trị giá 20.000 20.000 20.000 nhá Trị giá 20.000 đấy anh em ơi Mã 10 Hoàng Lan Xe Mã 10 mời anh của Hoàng Xe là gì? Ui ơi Rồi có một có một uh, câu trả lời rồi Anh em trả lời tiếp nào Mình không chỉ chọn mình có thể chọn một hai hoặc ba hoặc chọn nhiều bạn nhá nên em cứ comment nhá ai có thể comment nhiều đáp án luôn nhá đấy nhưng tránh spam nhá có đức di lê rồi này có đức di lê trả lời rồi này chưa biết đúng hay không ok anh em trả lời tiếp nào anh em nào không không biết thì ờ, trả lời không nào comment số không nào <laughs> mới thấy mỗi đức di lê đây em ạ rồi gấu trẻ trâu nào Comment giống y hệt à Tiếp nào tiếp nào anh em ơi Không chỉ Mình không chỉ chọn một hai hoặc ba Mà chọn nhiều nữa nhá Đấy tùy tùy độ nhiệt tình của anh em Gấu trẻ trâu Ui chắc cú ha <laughs> Đúng rồi <laughs> Câu này 20.000 20 nghìn mà anh em thấy dễ hay khó Dễ hay khó Mình bảo khó mà anh em Anh em trả lời xong anh em còn tự tin rằng mình đúng luôn chứ <laughs> Gấu trẻ trâu Sao đặt tên đúng là đã gấu được còn trẻ trâu nữa Ok, mình đã nhận được ba đáp án của ba bạn nhá, Đức Duy Lê, Gấu Trẻ Trâu và Sơn nhá. Rồi còn những bạn tiếp theo nào? Không biết gì luôn, <laughs> không biết gì luôn. Mã mời, mã giới thiệu. <laughs> Rồi ok. Chốt nhá. Này, nhâm dấu chấm, nhâm dấu chấm này. Anh em trả lời nữa thì không được nhá. Chắc mọi người nhường rồi ha ha. Ok. Rồi bây giờ nhá, anh em ơi. Câu này câu này đùa lắm mà tại sao ít anh em trả lời được thế? Em này, em là vào ờ, website Hoàng Gia Xe hoặc làm đây vào à, vào trang chủ luôn đi vào trang chủ hoa xe com đi đấy mời anh này em nhấn vào bài viết ra luôn em quan sát này kéo xuống này đây là link giới thiệu của mình này hoặc là kéo xuống tiếp này kéo xuống tiếp sẽ có mã giới thiệu mã giới thiệu đây ủi mã giới thiệu ghi ghi to luôn anh em ạ máy lag không kịp <laughs> máy bùi anh máy lag không kịp mẹ mua 3G lên em nhận vừa nãy nhận được ba mấy sao em comment không hiện nhỉ sao sao Sơn Đẳng á à? ừ anh cũng không nhìn thấy ờ, comment của em Sơn Đẳng sao rồi anh em tránh ờ, tránh comment ờ, spam nhiều vì YouTube bây giờ nó gắt lắm thôi coi mọi người chúng chứ không biết đây này em nhấn vào đây này đấy em nhìn thấy cái mã giới thiệu này đấy chính là mã giới thiệu mã mời và anh em hình dung nhá là sau này mình làm bất kỳ một cái app gì bao giờ mình có cũng có link theo kiểu là link rút gọi đấy là hoàng gia xe com suite go suite dụ như app này đúng không mb bank này đấy rồi có những cái app như kiểu sàn make như vừa nãy này là make này đó anh em hình dung không ok thì à, đáp án cuối cùng của chúng ta chính là đây đường link của mình đây rồi mình sẽ comment câu trả lời lên à, khung chat nha đó bây giờ mình sẽ tìm à, vừa nãy câu này 20.000 đúng không mình sẽ chọn hai bạn hai bạn nhá hai bạn nhận được 20 nghìn Thích không anh em? Thích không anh em? Anh em thích thì comment số 1 <laughs> ờ, cho mình biết nào Sướng thì comment số 1 cho mình biết nào Sướng thì comment số 1 cho mình biết nào Câu hỏi tiếp đi anh Chờ bây giờ mình đã Bây giờ anh ờ, Anh ờ, tìm hai bạn trả lời đúng nhá Và nhanh nhất đã Và bạn trả lời đúng và nhanh nhất là bạn Đức Duy Lê nha Bạn thứ hai là bạn Gấu Trẻ Trâu nha Ok Rồi anh sẽ nhắn tin ở trong nhóm này Câu hỏi thứ bảy nha Câu hỏi thứ bảy Là Đức Duy Lê này cộng gấu trẻ trâu này gấu trẻ trâu nhận uh, mỗi bạn 20k nha mỗi bạn 20k ok chúc mừng hai em nhá, đùa nhưng mà câu hỏi này tuy dễ mà có anh hỏi mã mời áp tiếp đi anh <laughs> hỏi mã mời áp tiếp à phạm ơi anh ok anh sẽ hỏi luôn hỏi luôn nhá rồi và chia sẻ với anh em ý, thì uh, bây giờ đã hiện tại được một tiếng rồi đúng không anh em thì uh, thì à, thôi, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng nhá. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi cuối cùng à, trong livestream này và tiếp theo thì mình sẽ đến phần à, quay quay random, quay random mini game nhá À xem nào, có quay random được không nhỉ? Nếu không kết nối được điện thoại thì có quay lắm anh em ạ. Rồi bây giờ xem nào, chờ anh xem có kết nối được điện thoại không nhỉ? Nếu kết nối được điện thoại thì có quay có quay em comment vô nhóm rồi anh. Ok gấu trẻ trâu. Ừ ok gấu trẻ trâu. Ừm. Em comment cool. À từ từ anh em. Rồi ok anh em, rồi rồi rồi ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Chuẩn bị là chuẩn bị đến chuẩn bị uh, xong câu xong câu hỏi cuối cùng uh, à, so, xong câu hỏi cuối cùng này thì sẽ đến phần nha, đến phần này à. Đây đến phần uh, anh em sẽ nhận được 50 000 hoặc 100 000 nhá. Đó. 50 000 hoặc 100 000 này. Đấy bây giờ mình có thể tổ chức được cho anh em rồi. Đấy, trên màn hình điện thoại này, em quan sát thấy chưa? Đấy. Em em em nào quan sát được thấy điện thoại rồi thì comment số 1 cho mình biết nào. Em nào chưa thấy thì comment số 0 nào. H H HHM là gì? Là mở Lộc Phạm. Comment gì em? Em nào nhìn thấy uh, uh, điện thoại ở trên uh, trên khung uh, livestream rồi thì comment số 1 cho mình biết nào. Quẩy mạnh nào anh em, chuẩn bị anh em nhận 50 000 nhá. Đấy hai bạn, mỗi bạn nhận 50 000 và một bạn nhận 100 000 nhá. Ừ. Sướng anh em ơi. <laughs> đấy mình muốn trao giá trị thật nhiều cho anh em ok câu hỏi tiếp theo nhá câu hỏi tiếp theo này này anh em nghe rõ nhá rồi anh em nào sẵn sàng câu hỏi tiếp theo được comment số 9 à câu hỏi cuối cùng câu hỏi cuối cùng này anh em muốn trị giá bao nhiêu tiền em nào sẵn sàng được comment số 9 á em nào sẵn sàng được comment số 9 cho mình biết nào câu hỏi cuối cùng nhá câu hỏi cuối cùng thì bao giờ cũng nhiều tiền nhất rồi comment số 9 nhá 9 nhá 9 9 9 câu hỏi cuối cùng câu hỏi cuối cùng thì tất nhiên bao giờ nhiều tiền nhất rồi ok và câu hỏi này anh em muốn bao nhiêu tiền? Em muốn bao nhiêu tiền thì comment số bấy nhiêu là Dụ muốn 10.000 comment số 10 Muốn 30.000 comment 30.000 À 30 Muốn 100 comment 100 100 <laughs> Gấu trẻ trâu Câu hỏi cuối cùng 100 Anh em ơi thấy gấu trẻ trâu đùa đâu mà Tham nhá Một củ Anh em comment thật đi 30k <laughs> Rồi câu hỏi cuối cùng nhá Câu hỏi cuối cùng trị giá 30.000 Trị giá 30.000 nhá 30.000 Ok 30k Câu hỏi cuối cùng rồi và câu hỏi cuối cùng như sau. Anh em nghe rõ này. Em nghe rõ này, nghe rõ nha Mã giới thiệu Honor. Mã giới thiệu Honor nhá. Honor của Hoàng Giang Xe là gì? Mã mình đọc lại nhá. Mã giới thiệu Honor của Hoàng Giang Xe là gì? Ok. Rồi mình sẽ bắt đầu comment này. 3 2 1. Comment câu hỏi. Anh em trả lời nào anh em ơi, trả lời nào anh em ơi. Mã giới thiệu Honor Honor tên gọi cũ là VNDC anh em nhá. Đấy, quả Hoàng Hang Sen là gì? Quốc Nguyễn 9 gì? Trả lời đi em. Trả lời mã giới thiệu đi anh em ơi. Dễ dễ em cha dễ em cha Úi giời ơi. Mã giới thiệu Honor của Hoàng Hang Sen là gì? Ok, câu hỏi cuối cùng trị giá 30.000. 30.000 anh em ạ. 30.000 anh em ơi. Và mình có thể chọn một bạn, hai bạn hoặc ba bạn hoặc nhiều bạn nhá. Vừa nãy câu hỏi 20.000 mình đã chọn hai bạn rồi. Bùi Hoàng Anh, mình đã nhận được câu trả lời của bạn Bùi Hoàng Anh. Rồi, những bạn tiếp theo nào. Liệu đây phải trả câu trả lời đúng không? Bùi Hoàng Anh. Bùi Hoàng Anh không spam nhá. Comment comment một câu trả lời thì uh, một một đáp án thì một câu trả lời thôi. Rồi em tiếp theo nào, mình có thể chọn một bạn, hai bạn hoặc ba bạn hoặc nhiều bạn nhá. Vừa nãy câu hỏi 20.000 kia mình đã chọn hai bạn rồi, câu hỏi 30.000 này, câu hỏi cuối đấy. Em xin giải gấu trẻ trâu em xin giải đã comment gì đâu mà xin giải gấu trẻ trâu gấu trẻ trâu anh có nhận được đáp án của em đâu tiếp nào anh em ơi có mỗi bùi hoàng anh comment mỗi bùi hoàng anh nhận giải anh em 17 bạn nào 17 bạn nào mà thấy mỗi mỗi bùi hoàng anh comment đáp án câu trả lời cực vừa dễ cũng lại vừa khó anh em ạ <laughs> ẩn rồi gấu trẻ trâu ẩn rồi à ủa anh không nhận được đáp án của em gấu trẻ trâu nhá quang em alo sao lại quang em alo gì em comment đáp án đi em mình đọc lại câu hỏi nhá à mình ghim mình ghim mình ghim câu hỏi ờ, quên quên anh em xin lỗi anh em nhá đây ghim ghim ghim ghim câu hỏi lên cho anh em rồi ghim câu hỏi cho những anh em mà vào sau 22 bạn rồi ủi 22 bạn này vào sau để uh, nhận uh, phần quay quay mini game trị giá 50.000 à 50.000 100.000 à anh em đùa anh em này <laughs> anh em không nhận anh em không chơi nhận 10.000 30.000 mà nhận Ok, sao lại à, lại mất tiếp rồi anh em ạ? Rồi, bây giờ sẽ chốt nha, chốt nha. Chốt này, em comment sau đáp án này là sẽ không nhận được nhá. Muốn chú giải khó quá. Rồi, bây giờ mình sẽ tìm nhá. Mình sẽ tìm tìm uh, bạn trả lời đúng và nhanh nhất đã. Rồi, bây giờ sẽ sâu câu sâu câu trả lời đây anh em ạ. Sâu câu trả lời đây nhá. chuyển sang màn hình bên này đã chuyển sang màn hình uh, PC đó anh em lần sau phải mua thêm một cái camera nữa để khỏi phải chỉnh camera như thế này anh em ạ đó rồi màn hình PC này câu hỏi vừa nãy mình đã chia sẻ với anh em ấy là bao giờ ấy mình làm bất kỳ một cái app gì bao giờ mình cũng có xịt go này xịt đấy như ở đây là app onus đúng không thì xịt onus này anh em ơi onus thôi ra thôi đây mã giới thiệu này anh em mã giới thiệu của mình này đây mình comment đáp án vào luôn cho anh em nha đó đấy ok thì xem bây giờ là xem bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất nha em bị ẩn cay thế trừ lời biển à ồ lần sau thì có gì anh sẽ lưu ý là những cái câu câu uh, câu trả lời mà số chả lẽ youtube nó hay ẩn những comment số anh em ạ rồi bây giờ nha xem tìm bạn nào trả đúng nhanh nhất rồi bạn đầu tiên là bạn bùi hoàng anh nhá mình sẽ chọn hai bạn nhá bạn đầu tiên là bạn bùi hoàng anh ơ ai cũng ẩn sao có mỗi bùi hoàng anh không ẩn nhỉ anh em nhỉ mỗi <laughs> mỗi <laughs> mỗi bùi hoàng anh không ẩn rồi là <laughs> rồi thì ok lần sau thì mình sẽ lưu ý cái này rồi bị ẩn rồi anh ơi rồi ok bùi hoàng anh nhá câu hỏi thứ bao nhiêu nhỉ câu hỏi cuối cùng câu hỏi cuối cùng đấy câu hỏi cuối cùng rồi xin lỗi anh em lần sau thì mình sẽ lưu ý cái này rồi câu hỏi cuối cùng bùi hoàng anh nhận 30 nghìn Ui Bùi Anh hôm nay tối nay Ui, Nhận 30k anh em nhá 30k đấy mình chia sẻ với anh em ấy là mình hỏi anh em toàn những câu hỏi mà cực kỳ đơn giản thôi mình không đánh đố anh em gì cả đâu đấy bây giờ nha tiếp theo đến phần uh, phần mà anh em nhiều anh em cực kỳ mong chờ đây rồi mình sẽ chuyển sang màn hình điện thoại nha anh em chờ chút Uầy, lúc chuyển màn hình điện thoại cho toàn phải chuyển camera anh em ạ nhìn mặt mình kìa <laughs> rồi ok anh em nhìn rõ chưa rồi test lại nào anh em uh, nhìn rõ thì comment số 3 cho mình biết nào nhìn rõ comment số 3 cho mình biết nào rồi anh em chuẩn bị nhá chuẩn bị chơi ờ, đến phần ờ, anh em thích nhất nhá là ông Claire có bị hay không là mỗi anh em có hai anh em mỗi anh em nhận được 50 nghìn comment số 3 nha anh em nhìn rõ comment số 3 còn ờ, một anh em sẽ nhận được 100 nghìn nha rồi ok hôm nay mình like được chắc phải tầm tiếng tiếng 15 phút rồi đấy bình thường mà gấu anh em có thể hỏi Bùi Hoàng Anh làm sao để không bị ẩn comment như thế nhá Bùi Hoàng Anh này nắm kinh nghiệm lắm đó ok và bây giờ nhá những em nào chưa tham gia nhóm zalo chưa tham gia nhóm zalo này nhóm zalo này đấy em tham gia là tất cả em tham gia nhá mini game sẽ tổ chức ở trong nhóm zalo này nhá nhóm zalo này nhóm zalo này nhá đó nhóm zalo mà có 101 thành viên này đó 15 anh em đang xem rồi ok 15 anh em tất cả 15 anh em nếu mà tất cả 15 anh em 15 anh em mà đã tham gia nhóm Zalo này comment số 1 cho mình biết nào. Anh em nào chưa tham gia nhóm Zalo comment số 0 nào. Đấy, mình muốn tất cả anh em xem livestream này đều tham gia nhóm Zalo rồi để mình có thể tổ chức mini game cho anh em. Mỗi anh em nhận ít nhất 50 000 Nào, nếu anh em uh, trúng. Rồi anh em nào tham gia rồi comment số 1. Anh em nào chưa tham gia comment số 0. Trên cùng chat nhá. Đấy, anh em comment cả số 1 ở trong uh, nhóm Zalo. Đấy, cả số 1 trong nhóm Zalo này để mình biết. Đấy, ok, gấu có mặt. Rồi, rồi, mình sẽ duyệt cho những bạn mà anh em nào mà chưa tham gia mình cũng vẫn duyệt cho anh em bình thường nhá. Mình muốn anh em uh, xem livestream này đấy. Sau livestream này mình muốn trao thật nhiều giá trị cho anh em, không phải mình làm có anh em bất kỳ một cái gì cả. Đấy, mình vẫn chào những anh em mà mới vào luôn. Đó. Rồi, anh em vừa comment trên công chat vừa comment trong nhóm Zalo. Số 1 không duyệt em. Duyệt em ư? Ừ, Huyền Vũ anh vừa duyệt em rồi, Vũ Thanh Huyền, anh duyệt em rồi đấy. Vào comment đi. Rồi ok. Anh nhìn thấy em rồi, Vũ Thanh Huyền nhá. Rồi em nào chưa tham gia thì comment số 0 nhá. Em nào chưa tham gia comment số 0. Chưa tham gia comment số 0. Rồi còn 10 bạn nữa. Ui ơi. Anh em mấy anh em khác kia đi hết à? Rồi ok, càng hít càng hít anh em thì anh em sẽ càng dễ nhận thôi. Ok. Phạm Văn Trường đã bực Bùi bằng Anh à, thêm vào. Ok. Rồi. Rồi nhá, chuẩn bị này. Anh em nghe rõ này, thể lệ nhận. Trước tiên nhá, là sẽ có hai giải. Mỗi bạn nhận được 50 000 Và thể lệ như sau là anh em sẽ comment số Momo ở trong đây comment số Momo comment số Momo nhá mình chỉ trao giải bằng số Momo thôi nhá còn trường hợp của trường lợi mà không có số Momo ấy thì mình sẽ ưu tiên cho trường lợi trường lợi à, em không có số Momo đúng không nào trường lợi comment nào em không có số Momo đúng không không có số Zalo Pay đúng không trường lợi trường lợi trường lợi trường lợi nào trường lợi uh, trường lợi comment anh biết nào nếu mà giống như trường hợp của trường lợi ấy mà không có số mô thì uh, anh sẽ chuyển khoản ngân hàng cho em được chưa đó em Zalo Pay nhá anh ra, ok nha anh em chưa comment số Momo vội nhá khi nào mình khi nào mình comment khi nào mình comment bắt đầu bắt đầu trong nhóm thì anh em mới bắt đầu nhá và những comment đấy thì mới hợp lệ nhá đó anh em chưa vội comment vội vội nhá <laughs> tao số không ui anh em từ đã bình tĩnh anh em ơi rồi bây giờ thể lệ như sau anh em sẽ comment xem nào comment số Momo trong đây cộng với cộng với chữ cộng với chữ Hoàng Giang Crypto cộng chữ Hoàng Giang Crypto nhá khi nào mình khi nào mình comment xong mình comment xong thì anh em mới được comment nhá khi nào mình comment anh em mới được comment đấy mình sẽ ví dụ như sau này rồi anh em chuẩn bị nhá rồi Lộc Phạm đã duyệt em rồi duyệt duyệt em là Lộc Phạm rồi rồi giúp anh em comment số Momo như sau này 096 117 0595 đây số Momo mình cộng với cộng với chữ Hoàng Giang Crypto nhá cộng với chữ Hoàng Giang Crypto. Crypto. Đấy, ok anh em chuẩn bị nhá. Ok, 3 2 1, mình sẽ comment này. Đấy, anh em vào nhóm Zalo nào. Vào nhóm Zalo nào. Đấy. Anh em hãy comment theo cú pháp như thế. Comment theo cú pháp như thế mới được nhá. hoàng nào, đấy, hoặc là Zalo Pay, đúng rồi. Hoàng Giang Crypto. Đúng đáp án, đúng là Hoàng Gia nhá, không phải là Hoàng Gia nhá. Anh em nào comment Hoàng Gia không được nhận nhá. Hoàng Gia không nhận nhá. Hoàng Giang Crypto. Đúng rồi, mình đã nhận được đáp án chuẩn của em Lê Văn Hưu nhá ok bùi Hoàng anh ok bùi Hoàng anh ok vũ thanh huyền ok lê đức duy rồi phạm lộc hoàng phạm lộc ơi sao lại hoàng gia crypto phạm lộc hoàng giang giang giang crypto nhá hoàng giang crypto ok phạm phạm lộc comment lại nào em phạm lộc comment lại lại, lại nào mỗi người ê mình nhắc lại nhá mỗi bạn comment một số mô thôi một số mô thôi nha, mình mà phát hiện ra nhá mình phát hiện ra mình không trao giải cho anh em đâu nha, không trao giải cho anh em đâu đấy nhá em lưu ý nhá em lưu ý đó chỉ em nào xem livestream này mới biết là comment như thế nào đấy ok hoàng giang kiếm tổ rồi ok khi nào mình chấm ở trong mình chấm ở trong đây nhá chấm ở trong đây thì anh em sẽ không không đủ điều kiện comment nữa nhá rồi cho 10 giây nữa 10 giây nữa anh em ơi mời em chỉ comment một số nhá mình mà phát hiện anh em nào gian lận không trao giải luôn nhá mỗi em sẽ nhận được 50.000 mỗi em sẽ nhận được 50.000 nhá đấy có bùi anh cảnh cáo này bùi anh cảnh cáo nhá cảnh cáo phạm lộc này ok anh sẽ nhờ Bùi Hồng Anh duyệt. Rồi, 3, 2, 1, hết giờ nha anh em. Chấm. Rồi, những em nào comment sau dấu chấm này không đủ điều kiện đấy nhá. Rồi bây giờ nhá. Ô. Anh em chờ tí nhá. Nó không không nhận anh em ạ. Chờ tí, chờ tí. Xin lỗi anh em nhá. chờ mình nhận cái này nhá để mình à, sẽ sao chép những số của anh em và cho vào uh, spin review để quay hmm. xem nào hoặc là mình có thể uh... anh em chờ chút nhá không comment nữa anh em ơi không comment nữa anh em ơi bị lỗi một chút anh ạ rồi nếu mà bây giờ mình làm mình xem nếu mà làm trên máy tính thì sao nhỉ? Làm trên máy tính. Random random random trên máy tính thì sao nhỉ? Ok chờ anh em, anh em chờ tí. Random trên máy tính ok. Xin lỗi anh em nhá, là gặp một chút trục chặt một chút. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi lại nhá. Xem nào xin lỗi anh em xin lỗi anh em chờ chờ chút bây giờ chúng ta sẽ làm trên máy tính nhá làm trên máy tính lỗi quá lỗi quá anh em ơi gấu có hơi bị phá quá không ta bạn nào bạn nào mà spam quá mình uh... bây giờ nhá bây giờ như sau này anh em này mình sẽ thay đổi lại này vì thực tế là mình chia sẻ xin lỗi anh em vì uh, nó không hiện lên không hiện điện thoại lên ờ, không không livestream nữa đấy nên bây giờ mình sẽ thay đổi lại như sau nhá xin lỗi tất cả anh em nhá xin lỗi tất cả 20 anh em đang xem livestream đã view with name đó anh đúng rồi view with name nhưng mỗi tội là mỗi tội là đây bây giờ anh em nhá anh em sẽ comment theo cú pháp như sau này để bây giờ mình sẽ quay random này random là từ một từ một cho đến uh, à, dụ như là có bao nhiêu comment thì mình sẽ đấy mình sẽ nhấn ở đây và anh em sẽ comment theo cộng thêm số nhá bây giờ nhá này cú pháp như sau nhá cú pháp như sau này mình sẽ comment trên khung chat này là số momo 096 này 170595 cộng với chữ Hoàng Giang Crypto cộng với Hoàng Giang Crypto à Ôi. rồi rồi rồi số Momo cộng với Hoàng Giang Crypto và số thứ tự nha số thứ tự comment anh em nha số thứ tự comment cộng với dụ như là của mình là 01 rồi nhá của mình là 01 thì anh em sẽ là 02 nhá của mình là 01 thì anh em sẽ là 02 nha anh em nhá anh em lưu ý nhá rồi này anh em comment ở trong comment ở trong ờ, nhóm Zalo nhá này anh em này comment theo cú pháp này nhá số Momo cộng Hoàng Giang Crypto cộng với số của mình là 01 thì anh em là 02 em là không được comment 01 nữa nhá 01 không được nhận nhá anh em là 02 được 03 04 05 nhá 06 nhá 07 nhá đến cuối nhá đến cuối nha anh em ơi anh em comment lại nào xin lỗi anh em comment lại anh em ơi đấy comment như vậy nào rồi anh em comment nào bắt đầu comment nào comment anh em ơi rồi ok đúng rồi đặng nguyễn minh hoàng đặng nguyễn minh hoàng comment đúng rồi nhá xin lỗi anh em nhá là hôm nay đây này. thực sự xin lỗi anh em rồi tiếp nào đúng rồi 0304 Bùi hoàng Anh cộng thêm số vào Bùi hoàng Anh 06 06 hai bạn trùng 06 kìa à? Phạm Lộc là 07 nhá Phạm Lộc là 07 Bùi Hồng Anh comment lại Bùi, Bùi Hồng Anh comment lại 05 nhá Hoàng Giang Crypto 010 nhá. Anh em lưu ý này, bạn nào comment trước là 07 mà bạn comment đằng sau ấy cũng là 07 thì anh sẽ cho bạn trước nha, anh sẽ cho bạn trước nha. Anh sẽ cho bạn trước. Em lưu ý nhá. Em lưu ý. Đấy. Anh em anh sẽ chat trên đây nhá để chuẩn luôn anh em nhá. Anh em nào comment số đúng trước. Số đúng trước này. Số đúng trước sẽ nhận được trước bạn comment sau bạn comment sau không được nhận nhá không được nhận bạn comment xong không được nhận dụ như đấy nhá anh nhìn thấy này anh nhìn thấy có hai bạn là 07 à hai bạn là 06 như bạn trường lợi là 06 nhá bạn này đủ điều kiện nhá còn bạn phạm lộc là không ờ, bạn phạm lộc cũng là 06 bạn phạm lộc không được nhận nhá phạm lộc không được nhận và mỗi bạn comment một lần thôi nhá anh phát hiện bạn nào comment hai lần hủy nhá hủy ok anh em comment nhìn nhìn số đằng trước nhá đúng thứ tự nhá xin lỗi anh em là vì uh, không thể uh, ờ, sâu màn hình điện thoại được lần sau comment số lên ok anh em nhớ comment số nhá số 18 nào anh em bắt đầu số đến số 18 nào đến số 18 số 18 anh em ơi comment số lên Lê Văn Hiu ban lão số 10 có rồi mà tí là mình sẽ này tí là mình sẽ render mình đây nhá render mình số bao nhiêu nhá anh em càng ít số thì em sẽ càng tốt và thể lệ nữa nhá là anh em anh em sẽ bạn nào trúng bạn nào trúng phải comment lên khung chat nhá phải comment lên khung chat khung chat livestream khung chat livestream này nhá khung chat livestream này để chứng minh rằng bạn ấy cũng xem livestream này nhá đấy comment lên khung chat livestream này số thứ tự của bạn ấy số thứ tự số thứ tự cộng với cộng với chữ hoàng giang crypto nha em lưu ý nhá anh không muốn là anh không muốn là bạn nào nhá không xem livestream trong nhóm trong nhóm trong nhóm zalo này trong nhóm zalo này mà vẫn mà vẫn được nhận ok nha sau dấu chấm của anh nhá sau dấu chấm của anh chuẩn bị này còn 15 còn 15 giây nữa là anh sẽ chốt nhá 15 giây nữa 15 giây nữa là là bạn nào comment nữa là sẽ không đủ điều kiện nhá sau dấu chấm của anh ở trong nhóm nhá dấu chấm của mình nhá ở trong nhóm nhá ok có 13 bạn xem rồi ok 13 bạn xem và 18 bạn comment nhá 18 bạn comment đấy ok chấm bây giờ bạn nào comment theo sau dấu chấm này nữa sẽ không được đủ điều kiện nữa nhá bây giờ nhá này ở đây sẽ có rồi anh em quan sát luôn này quan sát trên màn hình luôn anh em bây giờ tiến hành quay nó cho anh em nhé đến số 18 đúng không 18 đây 18 điểm ở đây nhá. 18. Ok anh em nhìn rõ chưa? Tất cả anh em nhìn rõ ở trên ờ, trên màn hình rồi thì ờ, Phạm độc rồi của nhóm. Ok, tùy em. là Anh không nhá, anh em nào mà em nào mà thực sự ấy, ở trong nhóm ấy mà không thực sự đam mê kiếm tiền cũng như là không có tư duy tích cực ấy thì em có thể rời nhóm là chuyện bình thường nhá. Mình không bao giờ cần những anh em như thế nhá. Mình phải thật ấy. Mình luôn luôn muốn hỗ trợ anh em tốt nhất và cũng như là chia sẻ cho anh em những gì mà mình đã trải nghiệm cũng như là có kinh nghiệm hoặc là những gì mình biết đó cũng như là mình trao thật nhiều giá trị cho anh em dụ như là những livestream như thế này đó anh em có thể nhận 50 nghìn 100 nghìn là chuyện bình thường đúng không bây giờ nhá anh em là nhìn rõ ở trên đây rồi thì anh em comment số 1 cho mình biết nào nhìn rõ nhìn rõ ở ở web random.org này anh em comment số 1 này tức là comment số 1 này chưa nhìn rõ comment số 0 này để mình biết nào, để mình có thể biết nào để mình có thể biết nhá chưa thấy anh em nào comment cả có vũ bùi rồi cảm ơn vũ bùi nhá ok ngô phước để mình chuẩn bị quay nhá chuẩn bị quay nhá quay nhá hai bạn nhá mỗi bạn nhận ngay 50 000 nhá rồi Minh Hoàng 13 bạn có những bạn khác như thế nào nào Trường Phạm ok Quang Em ok Sơn rồi những bạn khác nào và anh em lưu ý nhá bạn nào chúng chúng ở số random ở đây này nhớ comment số chúng cộng với chữ Hoàng Giang Crypto trên cung trên cung chat livestream nhá thì mới đủ điều kiện nhận 50 000 nhá và các bạn và bạn đấy nhá có một phút hoặc là 30 giây nhá một phút để comment nhá rồi ok rồi chuẩn bị bắt đầu quay nhá anh em mình nhấn vào generate này để quay nhá rồi số chúng là số bao nhiêu anh em 14 nhá 14 comment xong nhóm Zalo nhá số 14 rồi anh em xem ai xem ai được nhá xem ai được là ai được đấy ai được thì comment số 14 cộng với Hoàng Giang Crypto này 14 cộng Hoàng Giang Crypto này không tính nữa nhé Phạm Lộc comment cũng sai rồi dạ vâng 14 à 14 mình đã xem đây 14 nhận 50 nghìn nhá 14 là bạn nào ấy 14 Mình thấy bạn ấy cũng đang xem livestream đấy Rồi Chúc mừng bạn Sơn Đặng nhá Sơn Đặng Chúc mừng Sơn Đặng nhá Đây mình sẽ chat Chat luôn Sơn Đặng Chúc mừng Sơn Đặng Hoàng Anh ờ, tổng hợp lại cho anh mấy bạn này nhá Sơn Đặng nhận 50k chúng lần 1 rồi Sơn Đặng nào Sơn Đặng ơi Sơn Đặng nào Sơn Đặng comment comment số 14 cộng với chữ Hoàng Giang Crypto lên cung chat của livestream nào Em có một phút nha một phút để comment nha Nếu mà trong một phút đấy em không comment thì uh, anh xin lỗi nhá ở ờ, rồi comment số 14 cộng với chữ Hoàng Giang Crypto lên khung chat Khung chat livestream À Comment trên khung chat livestream ý Số 14 cộng với chữ Hoàng Giang Crypto Em có một phút nha còn không thì anh sẽ quay quay lại và chọn bạn khác nha Trời ơi, min 10, mình 18 không giống ai 18 <laughs> vẫn cơ hội chúng mày không? Rồi ok, chúc mừng Sơn Đặng nhá Đã chốt nhận 50.000 từ mình nhá Rồi tiếp theo này, bạn thứ hai nhá Bạn thứ hai Rồi em sẵn sàng chưa? Rồi Em nào sẵn sàng rồi thì lại comment số 3 nào Sẵn sàng rồi comment số 3 nào Lần này vẫn nhận 50.000 nhá 50.000 anh em ơi Rồi Sơn Đặng vừa rồi là trúng 50.000 đúng không? Thì bây giờ Sơn Đặng sẽ không có cơ hội nữa nha, Sơn Đặng sẽ không trúng nữa nhá Comment số 3 nhá 3333 333 3 anh em ơi Anh nào chưa sẵn Anh nào không sẵn sàng comment số 0 anh em ạ Không sẵn sàng comment số 0 nhá <laughs> Vẫn còn 13 anh em xem Cảm ơn 13 anh em nhá Đã đồng hành cùng mình Rồi ok mình quay luôn nhá Không mất thời gian của anh em Nhấn generator này Em qua xa nhá Và số trúng là số Em tưởng được lần nữa Rồi Sơn Đặng nhận 50.000 thì còn đòi lần nữa là gì nữa em Rồi số chúng là số 7 nhá Số 7 Rồi comment số 7 này Số 7 anh em ơi Số 7 nhá Mình tìm số 7 nhá Số 7 là bạn nào ấy anh em Số 7 là ai đấy Số 7 rồi mình đã tìm được bạn số 7 Rồi chào Rồi chúc mừng bạn số 7 là bạn Quang Em nha Bạn Quang Em rồi Quang em có đang xem livestream thì comment số 7 cộng với cộng với Hoàng Giang Crypto là À Đúng rồi Quang em, Quang em, Quang em chuẩn nhá. Quang em. Rồi ok, chúc mừng Quang em nhá. Rồi chúc mừng hai bạn Quang em và bạn uh, Sơn Đặng. Mỗi bạn nhận uh, à, 50.000 từ mình nhá. Rồi tiếp theo chúc mừng Quang chúc mừng Quang em đã. Chúc mừng Quang em. Nhận là 50k. 50k trúng uh, lần 2. Ok và giải cuối cùng này Giải cuối cùng nha anh em Giải cuối cùng Giải cuối cùng trị giá 100 nghìn anh em ơi 100 nghìn Rất xin lỗi, rất xin lỗi những anh em mà đã không xem đến livestream xem livestream đến cuối cùng để có cơ hội để có thể trúng được uh, à, 100 nghìn và tất nhiên rồi những em nào mà xem đến cuối như thế này bây giờ lại thêm hai anh em nữa vừa lại có 13 bây giờ lại thêm lên 15 thì uh, đấy chứ, uh, à, đầu tiên là mình xin cảm ơn tất cả 15 anh em đã đồng hành với mình đấy đến cuối livestream như thế này đó và ừ, sau sau phần này thì ờ, mình sẽ kết thúc livestream nhá đó và mình sẽ cố gắng ở những livestream tiếp theo thì sẽ cố gắng setup những livestream cực kỳ chuyên nghiệp cho anh em cũng như là không để anh em đấy nó lác lác như thế này nhá xin lỗi anh em nhá thực sự xin lỗi anh em giải cuối hãy gọi tên em <laughs> rồi ok số 2 đi rồi ok giải cuối này thì mình sẽ không tổ chức trong nhóm zalo tổng nữa mà mình sẽ tổ chức trong nhóm zalo vip nhá nhóm zalo vip đấy như mình chia sẻ đấy trường lợi ạ trường lợi ạ đấy xin lỗi em nhá là em không ở trong nhóm zalo vip nên chắc chắn một điều là em sẽ không không không có cơ hội để trúng 100 nghìn rồi đấy nên anh anh đã kêu gọi em vào nhóm vip rất nhiều lần anh ưu ái cho em cũng như ưu tiên cho em cực kỳ nhiều luôn đấy anh bảo em là làm nhiệm vụ này đi để anh duyệt vào nhóm vip đấy nhưng anh không thấy phản hồi gì cả thực sự xin lỗi em đấy zalo vip đúng rồi đấy mình sẽ chat lại này em chưa em chưa vô zalo vip đấy gấu trẻ trâu chắc là em mới ra gấu trẻ trâu anh thấy em cực kỳ nhiệt tình em chỉ cần làm đúng một một trong những cái nhiệm vụ mà anh ờ, chia sẻ ở trên nhóm ờ, Zalo thôi đấy là em được vào nhóm Zalo Zalo VIP những bạn nào vào nhóm nhóm Zalo VIP rồi comment số 1 cho mình biết nào em nào vào nhóm Zalo VIP rồi comment số 1 cho mình biết nào rồi ở đây có Bùi Hoàng Anh là chắc chắn trong nhóm Zalo VIP rồi em nào vào, vào nhóm Zalo VIP rồi comment số 1 nào comment số 1 Ngô Phước ok chúc mừng Ngô Phước Vũ Bùi có cơ hội trúng 100 nghìn nhá ui chẳng lẽ đừng bảo có ba bạn thôi nhá ba bạn thì ui ui ơi ui ơi xem cả tối <laughs> con em rồi đấy nên anh bảo ấy là anh có hai hiện tại anh đang có hai nhóm zalo là nhóm zalo tổng là nhóm zalo mà tất cả những em xem livestream này đang đang trong đó và nhóm zalo vip tại sao anh lại đặt tên là nhóm zalo vip vì những em trong nhóm zalo vip thì sẽ có được nhiều ưu ái hơn như chương trình này áo xì mà ờ chúc mừng em áo xì mà cũng có cơ nhận được 100 nghìn nhá như livestream này những em nào trong nhóm zalo vip đấy là anh em sẽ có cơ hội nhận được 100 nghìn và đây anh thấy đang hiện tại đang có ba bốn người bốn người rồi một trong bốn bạn một trong bốn bạn này sẽ nhận được ngay nhận được 100 nghìn từ anh nhá <laughs> chúc mừng bốn anh em nhá cảm ơn bốn anh em đã đã đã giúp đỡ mình đấy anh em làm những nhiệm vụ kia mình uh, được nhận mình được nhận uh, có thể nhận tiền nhiều ít từ đấy nhưng mình đều chia lại cho anh em đúng không đam mê nhạc 8D ok và những bạn như bạn đam mê nhạc 8D nhá anh xin lỗi em vì thực tế anh thấy em hình như bây giờ em mới vào livestream ấy nên có thể là anh sẽ anh sẽ không cho em cơ hội để uh, tham gia ấy vì anh vì những bạn nào xem livestream từ đầu cuối cũng như là trong nhóm Zalo VIP em phải dùng không đấy là những em đấy xứng đáng được nhận 100 nghìn chứ không phải những anh em những em như bây giờ tự nhiên đến cuối livestream nhận 100 nghìn tự nhiên thấy em ở trong nhóm VIP đúng rồi em ở trong nhóm vip nhưng bây giờ bây giờ em mới bây giờ em mới vào thực sự là bây giờ em mới xem like nhưng bạn kia xem từ đầu đến like thì chắc chắn một điều bạn ấy xứng đáng được nhận 100 nghìn này đúng không ạ ok những bốn bạn kia nhá ok chốt lại bốn bạn kia nhá bốn bạn kia rồi bốn bạn đấy nhá rồi bốn bạn đấy sẽ vào nhóm vip này vào nhóm vip và comment comment theo cú pháp comment theo cú pháp này cho anh nhá để có thể nhận uh, nhận 100 nghìn nhá Yên 100k thuộc về anh em nào đây? Rồi ok. Này, cú pháp như sau nhá. Cú pháp này. Là anh em hãy comment số số thứ tự này. Số thứ tự cộng Hoàng Giang Crypto. Cộng Hoàng Giang Crypto. Đấy, mình sẽ comment trước để anh em Crypto cộng số Momo. Số Momo 0961170595 cộng với 100k nha đấy anh em anh em comment xong ờ, nhóm ờ, momo sau mình nhá khi mà mình comment xong thì em mình comment thì mới đủ điều kiện nhá ok em chuẩn bị nhá mình comment là 01 rồi anh em comment là 02 nhá 01 đấy thì em comment là 02 nhá anh em comment là 02 nhá rồi tất cả anh em comment nào rồi Bùi Anh, anh đã nhận được uh, đáp án của Bùi Anh nhá Rồi bạn đầu tiên Bùi Hoàng Anh Chỉ có bốn bạn kia thôi nhá bốn bạn đấy xem like từ đầu cuối nhá Rồi bạn tiếp theo là Ngô Phước nè, Ngô Phước đang soạn nè. Rồi Ngô Phước 03 Rồi chấp nhận đáp án của hai em Tiếp theo này Ngô Phước ơi một đáp án À rồi rồi Rồi Ngô Phước 04 nào em đấy những bạn vip nha cảm ơn những bạn đã đồng hành cùng mình vip trường lợi ơi vãi trưởng trường lợi <laughs> mà anh chúng là không có giải đó mà ra không một là anh chúng mà anh chúng là không có giải tất nhiên đúng rồi đúng rồi ra không một ra không một thì ờ, quay lại tiếp ra không một quay lại tiếp nha anh em ra không một quay lại tiếp rồi ok còn một bạn nữa bốn bạn mà ngô phước vũ Bạn Vũ ờ, xem nào Bạn Vũ nhá Lát nữa Bạn Vũ ờ, Mình không biết là bạn Vũ có xem livestream không Xem livestream từ đầu cuối không Và xem Và lát nữa thì bạn sẽ comment Comment kênh youtube của bạn lên nhá Để xem rằng bạn ấy Bạn ấy ờ, có xem livestream tương tác nhiều mình Để mình có biết rằng um, Bạn ấy lại vào cuối livestream thì Mình chắc chắn một điều sẽ không chấp nhận câu uh, Đáp án này của bạn đấy nhá Rồi ok rồi chốt nha, chốt nha, chốt. Chốt nha. Chốt ok. Và đây có đến số 05 nha. Rồi. Những bạn nào xem livestream xem livestream ở trong nhóm Zalo VIP comment comment lại đáp án đấy nào. Comment lại đáp án lại đấy lại. Comment lại đáp án đấy lại trên à, trên livestream. Comment lại đáp án lại đấy lại trên livestream giống như của anh. Chờ anh nhá. Chờ anh comment xong các em mới comment nhá. Nào. Comment lại đáp án đấy giống y hệt như thế này này. Comment lại nào comment lại đáp án này đây để xác nhận rằng vừa trong nhóm Zalo VIP vừa trên livestream và vừa xem livestream từ đầu đến cuối có bạn Ngô Phước rồi có bạn là uh, à, Ngô Phước này có bạn là Phạm Công Đức này đúng không Ok anh em comment nào anh em có một phút nào một phút nào vừa comment trong nhóm trong nhóm Zalo rồi bây giờ comment comment ở trên à, cả khung chat livestream luôn này anh em nhanh nào anh em một phút nha Ok, mình đã nhận được đáp án của Bùi Hoàng Anh Hiện tại có mỗi Bùi Hoàng Anh đang tham gia nhá Còn ba bạn kia, ba bạn ấy comment trong nhóm Zalo mà không comment trên cũng chắc không không đủ điều kiện luôn nhá Không đủ điều kiện luôn nhá Nếu mà như thế thì Bùi Hoàng Anh nhận luôn 100 nghìn nhá Anh em nhá Giải này chắc chắn một điều là mình sẽ mình sẽ trao nhá Mình sẽ trao anh em còn 30 giây nữa, 30 giây comment nữa nhá. Ngô Phước rồi, không thấy Ngô Phước đâu cả. Bị ẩn anh ơi. Rồi, nếu bị ẩn thì em comment mỗi uh, comment không cần số là, không cần số, không cần số Momo, không cần số Momo, không cần số Momo chỉ cần mỗi chữ Momo cộng Hoàng Giang Crypto cộng 100 000 cộng số thứ tự. Cộng số thứ tự. Ok, Ngô Phước chấp nhận, chấp nhận ờ, chấp nhận đáp án của em. Ngũ Phước, ok Rồi còn 15 giây nữa Hiện tại đang có hai bạn thôi nhở hai bạn Ủa ơi tỷ lệ 50-50 à Đùa lắm mà Em thấy comment em chưa Anh chưa thấy Anh chưa thấy comment lại giống như bạn Ngũ Phước nào Vũ Bùi không à? Vũ Bùi nào Vũ Bùi ừ rồi anh anh cho em thời gian Anh cho em thời gian Rồi Em bị ẩn rồi thì anh cho em thời gian Rồi Anh không làm khó ai cả rồi Vũ Bùi comment lại giống như câu trả lời của Vũ uh, Ngô Phước nào em. Hoặc là em chỉ cần mỗi chữ quang uh, ờ, comment Hoàng Giang Crypto cộng Momo cộng 100 nghìn Không cần số thứ tự được Rồi ok Aoshima Aoshima là bạn nào trong nhóm vậy? Vậy thôi bỏ <laughs> Có có bạn uh, có bạn không xem like mà cũng đòi comment ở trong nhóm này Rồi ok, chốt nhá. Chốt nhá, có bốn bạn. bốn bạn đã đủ rồi nhá. mà thông báo bị rút lại á. Aoshima comment lại nó nhá. mà Aoshima. mà ơi. À ối này em à. Comment lại, comment lại, comment lại trên livestream em ơi. Của em bị rút rồi. Rồi rồi ok, anh đã nhận được rồi nhá. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành quay nhá. Ở đây có bốn bạn tức là năm đáp án đúng không? năm Rồi nha anh em, qua sang này cho anh em quan sát đã cho đúng trên livestream nữa livestream ở trực tiếp luôn mà rồi ok vẫn còn 11 anh xem 11 anh em xem cảm ơn anh em nhé cảm ơn anh em đã đồng hành và tất nhiên anh em nào mà đồng hành nhiệt tình với mình chắc chắn một điều là mình anh em xứng đáng và mình sẽ không ưu tiên cho anh em đấy như những anh em trong nhóm vip này đấy và những anh em xem livestream đến cuối này anh em xứng đáng được nhận 100 nghìn ok quay luôn nhá anh em và bạn chúng là bạn số 3 số 3 nha anh em số 3 anh em ơi số 3 là bạn nào ấy <laughs> Hoàng Anh là số 2 đúng không <laughs> Hoàng Anh hơi đen chút em ạ Hoàng Anh hơi đen quá <laughs> số 3 số 3 số 3 đâu rồi số 3 là bạn số 3 là bạn Công Đức Phạm nhá Công Đức Phạm là bạn Ioshima nhá Ioshima rồi Aoshima comment Em rồi ok Aoshima comment uh, Rồi ok Thì bây giờ anh đã chung Không không cần phải comment gì nữa Chúc mừng Aoshima nhá Chúc mừng Aoshima đã nhận 100 nghìn nhá Anh sẽ comment trong nhóm Zalo này Chúc mừng Aoshima Nhận 100k Rồi em chờ chút nhá Chờ chút nhá Vẫn còn nhiều phần hay nữa nhá Chờ chúc mừng nhận 100k Giải cuối xin siêu ờ, em tổng hợp nữa rồi ok làm nhiệm vụ mới được vào ken đúng rồi trường lợi đúng rồi thì em bây giờ nhá à, phần cuối livestream thì anh em nào có câu hỏi hay thắc mắc nào cứ hỏi mình nhá giống như bạn ken này bạn có hỏi là cho em vào zalo vip với anh ơi thì uh, như trường lợi có trả lời ấy, là làm nhiệm vụ mới được vào ken đúng không là làm nhiệm vụ cực kỳ đơn giản luôn họ em em thử hỏi trường lợi xem nhiệm vụ của anh ui em chỉ cần đăng ký mỗi tài khoản như thế là xong anh duyệt vào nhóm vip luôn em mình dung không đấy và nhóm vip nhóm vip ý nếu mà một thời gian nhóm vip mà anh thấy một số bạn mà comment không tương tác không nhiệt tình kích luôn đấy mới là đấy mới là nhóm vip của anh nhóm vip của anh là những người toàn những người tích cực những người tích cực và những người lạc quan nhá đấy anh chỉ cần những người như thế vì anh luôn tư duy những người những người tích cực thì chỉ cho những người tích cực đúng không ạ đó như đây thì à, làm làm gì chi em làm đi ơ em vào trong nhóm zalo em xem có mấy nhiệm vụ ấy ví dụ đăng ký tài khoản mac này và đăng ký đăng ký ờ, ví uh, ví Rise Wallet này hoặc là ví Legion Network này đó ví dụ như em đăng ký ví Legion Network đúng không em được nhận ngay 5 đô anh cũng nhận được nhận 5 đô và em được duyệt ngay vào nhóm VIP em hiểu không đó anh luôn muốn ấy, những nhiệm vụ anh làm ra các em các em đều cũng có quyền lợi trong đó đều có tiền trong đó anh có tiền thì anh cũng chia lại cho em các em đấy có thể là thẻ cào này có thể là uh, lì xì zalo pay hoặc là Nishimomo đó em hình dung không rồi ok bây giờ thì uh, buổi livestream uh, chắc đến bây giờ là một tiếng rưỡi đúng không thì cảm ơn tất cả 11 anh em đã uh, đã xem livestream và ủng hộ mình đến bây giờ nhá đó thực sự cảm ơn anh em rất nhiều đấy thì đến bây giờ là livestream của mình cũng xin được kết thúc tại đây nhá và hẹn lại tất cả anh em trong livestream tiếp theo nhá đó ok xin chào tất cả anh em nhá